ở lịch trình của chúng ta là ba ngày thì nhá ba ngày rồi ngày số 1 này ngày ngày số 1 thì chút chút nữa chúng ta sẽ nói về cái phần là phần tiêu chí chọn sản phẩm như thế nào và làm sao để chúng ta có lợi nhuận nhé tức, tức là mọi người hay bị à, bị lạc giữa hai gọi là giữa hai cái khái niệm số một đó là doanh thu và thứ hai là lợi nhuận như nào thì mình sẽ giải thích cho anh chị là là đa số chúng ta hay bị gì bị nhầm về doanh thu đó và chúng ta làm sao phải trừ hết toàn bộ chi phí đi để chúng ta có lợi nhuận trên một sản phẩm nhé cách mình làm nó gì mình sẽ phân tích chi tiết như anh chị có sản phẩm nào còn là có thể mình demo cho anh chị xem là tại sao bây giờ à, chúng ta phải bán giá như nào cho lợi nhuận nhé rồi, rồi tiền ship như nào rồi là gì tiền vận chuyển nhập hàng về như nào rồi tiền trả hàng lại tức là phải chịu rất nhiều chi phí anh chị nhé cho nên chị à, hay bị nhầm với chi phí đó làm sao để chúng ta làm sao để chúng ta bán ra một sản phẩm mà chúng ta có lợi nhuận và làm như thế nào và số 27 hướng dẫn anh chị đó là cái quy trình marketing như thế nào buổi chiều đó chúng ta hướng dẫn anh chị đó là cách lập fanpage nhé lập fanpage thì kiểu mới kiểu mới nhé đây là khóa trước là gì mình hướng dẫn anh chị lập nhiều fanpage vệ tinh đúng không đó, tuy nhiên bây giờ chiều đó chúng ta thì chỉ xây dựng gì một đến hai cái fanpage chính thôi để chúng ta bán hàng thôi để chúng ta xây dựng thương hiệu thôi và chúng ta phải cần làm gì trước khi chạy quảng cáo ví dụ anh chị làm fanpage lập fanpage xong là chúng ta phải ờ, làm làm điều gì trước khi quảng cáo này đó và sau đó là có một phần bài tập về nhà nó chỉ phải làm cho mình tiếp theo ngày số 2 mình hướng dẫn chị làm video marketing ngày số 2 là gọi là ngày mai đấy buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ chạy đến cái phần là video marketing đó thì là, là thì chúng ta sẽ học đến cái phần là hành trình khách hàng là mua hàng như thế nào ở Facebook như thế nào và cái nội dung video là hút anh chị nhé nội dung video là hút uh, hút ở trên Facebook như chị biết đó là gì hiện tại bây giờ là khách hàng họ xem quảng cáo video rất là nhiều và, và gì à, đa phần họ mua hàng bằng cách xem video đấy thì à, tại sao những bài quảng cáo hình ảnh nội dung bây giờ gì là cảm thấy cảm giác đúng không chị nhỉ cảm giác là khi anh chị đọc một bài viết quảng cáo có hình ảnh ấy, nó không trực quan bằng bằng cái gì bằng video đúng không thì mình hướng dẫn chị làm điều đó rồi số 3 là mình hướng dẫn chị là cái quy trình viết nội dung phổ biến ví dụ là mình hướng dẫn anh chị viết theo dạng là tứ đồ nội dung nhá bài bán hàng theo tứ đồ nội dung thì anh chị học khóa trước Đấy, thì mình dạy đây là cái tứ đồ mà mình xây từ 2018 cho hệ thống à, trước mình là bán những sản phẩm à, bên hệ thống của Nuskin và bán mỹ phẩm đấy rồi máy rửa mặt rồi những sản phẩm sức khỏe thì chúng ta viết cái nội dung như thế nào cho nó gì cho nó chuẩn nhé thì là thì ngày mai chúng ta là tập trung vào phần video và phần nội dung cho mình và ngày số 3 ấy ngày số 3 chúng ta sẽ hướng dẫn chị là gì à, cách à, mua những tài khoản quảng cáo như chị biết nó gì là vừa rồi là Facebook nó quét rất nhiều cái tài khoản quảng cáo và chết hàng loạt đúng không khi chị là cứ phải mua via và bình hướng dẫn anh chị là cách làm như thế nào để chúng ta phải mua phải những được cái via và cách mua như nào nhé thì mình đã có những bộ video sẵn rồi thì có thể là bình gửi trước cho anh chị xem anh chị chịu khó nhé và cách bình nuôi và và tại sao là gì ờ, tại sao tại sao những tài khoản quảng cáo bình cứ bị chết tại vì có tài khoản khác bình dự phòng và chúng ta phải có kế hoạch trước nhá và cách mua thế nào mà gì là chúng ta không bị chết đấy chị thì mình sẽ chỉ ra những cái lỗi lỗi mà chị quảng cáo và tại sao lên cam tại sao viết bài vừa lên cam được một phút là bị chết đấy mình sẽ chỉ ra từng nguyên nhân từng cái lỗi mà chị hay gặp phải và những nội dung vi phạm chính sách nào mà anh chị ờ, hay bị vướng mắc ví dụ anh chị viết một bài đó là gì đặc trị hay là có những từ khóa như là bệnh này hoặc những từ khóa gì ờ, cam kết trước và sau hay vân vân thì những từ khóa đấy là sao là nó bị vi phạm thì mình sẽ chỉ ra cho anh chị cách mà Facebook nó đọc cái nội dung của chị nó quét nội dung của chị kể cả video chị nhé kể cả video đó sau đó mình hướng dẫn anh chị là tạo ờ, ngày số 3 là tạo được bốn cái nhóm quảng cáo anh chị bốn nhóm quảng cáo nội thì cách mình làm ấy cách mình làm chỉ có bốn nhóm thôi nhóm số 1 đó là gì nhóm khách hàng mục tiêu nhóm số 1 là nhóm khách hàng mục tiêu và nhóm số 2 là nhóm khách hàng gì đã tương tác với khách hàng mục tiêu như vậy thì trong quá trình chúng ta chạy thì chúng ta phải thay đổi khách hàng liên tục bởi vì sao cách mình làm là mình phải thử nghiệm mình test anh chị chứ chứ không phải là gì là chúng ta xác định khách hàng mục tiêu xong là chúng ta gì thế mà chạy là có kết quả đâu và tại sao học ông Bình Phạm Thành Bình xong này không kết quả bởi vì mình đã nói rồi là chúng ta phải thay đổi chiến lược liên tục tại sao khách hàng chưa mua hàng và tại sao gì là chúng ta cần phải gì thay đổi chiến lược marketing đó viện nội dung này rồi là khách hàng khi chúng ta target bị sai này rồi nguyên nhân tài khoản của các bị khóa này rồi ờ, ngày số 4 này ngày, ngày số 4 có thể là sang tuần sau nữa nhé tuần sau là cái khóa học này không phải là diễn ra ba ngày đâu bởi vì muốn hướng dẫn chị làm hết tất cả mọi thứ là là có thể tuần sau là chúng ta học đến cái phần tạo lên test chuyển đổi nhé chuyển đổi và chị cần phải có tên miền có hosting và cài thêm một số cái plugin để làm lên page để chuyển đổi nhé và còn thời gian thì chúng ta sẽ học đến cái phần phần automation là manage chat thì một số anh chị đã cũng học để biết về manage chat rồi đúng không tuy nhiên cách mình làm đơn giản hơn đó mình không dạy anh chị làm vòng vòng tức là mình sẽ áp dụng thực tế vào những cái sản phẩm thực tế tức là là khách hàng họ cần điều gì thì, thì, thì chúng ta đáp ứng điều đó đấy thì chúng ta chỉ nghiên cứu những cái phần này trong khóa học này thôi đó, là chúng ta chỉ có 3 ngày nhé dành 3 ngày và sau đó là có thời gian chị luyện tập tiếp thì có chị Hương chị chạy cũng chắc là chị cũng biết làm nên pet rồi chị Hương học khóa K9 học xong là chị về chị biết là làm lập tài khoản chị biết làm bên pet rồi chị biết kết nối với đây chắc đó thì chị chị Hương trong đây là chị làm một cái chủ một phòng khám mà chị cũng rất nhiều tuổi rồi đấy chắc là già như lớp nhưng mà chị làm rất là tốt đấy thì uh, à, mình tin tưởng là gì anh chị ở đây toàn thế hệ trẻ đúng không và có vấn đề gì anh chị nhưng có vấn đề gì anh chị liên hệ với mình Phạm Thanh Bình là gọi là cú đêm không ngủ đâu mình sẽ yểm trợ anh chị, cho anh chị cả đêm nhé đêm qua cũng ngủ rất là muộn anh chị ạ và sáng dậy rất là sớm rồi bây giờ mình sẽ chia chia sẻ lại cái màn hình đó là cái tiêu chí chọn sản phẩm nhé làm sao để có lợi nhuận làm sao để luận đó mình sẽ sâu một cái một cái bài giảng hôm trước mình hướng dẫn hệ thống của bà xã đây đây là cái cái đây sơ đồ 4P là 2018 mình đào tạo tức là mình xây dựng hệ thống của công ty Nuskin đây rồi để chúng ta có một cái hệ thống bền vững là online tốt thì chúng ta phải đảm bảo có cái 4P chính số 1 là sản phẩm đấy sản phẩm của anh chị gì nó phải ok đúng không thì đa số là anh chị cũng bảo là sản phẩm của tôi rất là tốt tuy nhiên cái thị trường quan trọng hơn thì nha còn là cái nhu cầu thị trường quan trọng hơn đấy sản phẩm nó chỉ là một cái giải pháp thôi còn khách hàng họ cần gì đấy thì chúng ta sẽ tí xíu chúng ta sẽ phân tích Rồi số hai là cái, cái nền tảng nền tảng đó là gì đó chính là công ty của anh chị hệ thống của anh chị rồi là gì này những cái nền tảng nó hỗ trợ anh chị như quảng cáo Facebook ở Zalo à, YouTube và số 4 là gì chương trình chương trình làm sao để thúc đẩy ở ví đây là 4P là mình áp dụng cho đối với hệ thống nhé, những người làm hệ thống ấy đó còn là à, chương trình gọi là chương trình ưu đãi cái cái P cái gọi là cái program này là gọi là cái chương trình hoa hồng trả thưởng nhưng đối với đây là gì đối với những người gì đối với những người làm hệ thống còn đối với anh chị thì sao bán lẻ là sao đó là chương trình mà chị dành cho khách hàng và cái quan trọng nhất là con người people này cái bốn cái P đó là con người một hệ thống kinh doanh mà anh chị mà muốn thành công là phải có con người hết anh chị nhá Đấy. Và cái tiêu chí chọn sản phẩm thì nó khác khác một khác người một chút anh chị nhá khác người <laughs> khác chỗ khác dạy đó thì cái tiêu chí sản, phẩm của mình để bán hàng ở trên Facebook ấy, quảng cáo Facebook ấy, nó không đơn thuần là anh chị nhập hàng Trung Quốc về giá rẻ anh chị bán đâu cái quan trọng nhất đó là nó phải có có lợi nhuận trước đúng không thì tiêu chí chọn sản phẩm kinh doanh online của mình như sau ở đây anh chị nên như màn hình đây là một cái sơ đồ mà sơ đồ là giá cao này giá cao chất lượng cao và giá thấp chất lượng thấp đúng không tại sao mình để cái, những cái trái tim màu đỏ này thì những cái trái tim màu đỏ là mình rất thích những sản phẩm là chất lượng cao và giá cao đấy quan điểm của phạm thanh bình thì mình rất muốn bán cho những khách hàng họ có điều kiện gì nhé gọi là khách hàng giàu đấy ở ờ, thay vì chúng ta thì bán nghìn đơn là hai nghìn đơn một ngày đóng đóng hàng há mồm ra thì chỉ bằng chúng ta gì xây dựng cái tệp khách hàng giàu hay gì nhá đấy chúng ta chỉ bán 10 đơn một ngày thôi mà doanh thu cũng bằng gì cả trăm trăm cái hàng bình thường Đấy, anh chị có hiểu tư duy không bán sản phẩm bây giờ mình xây hệ thống cho phan hải phương chẳng hạn này bán những sản phẩm giá cao bây giờ là những khóa học của ba ngày các bạn phương mới vào đấy ba ngày 8 triệu đúng không 4 ngày 8 triệu đấy thì đấy những sản phẩm giá cao như vậy chốt phát được 8 triệu thì cái quy trình đi thì, uh, toàn thời gian mình hướng dẫn chị là cái phễu phễu mình xây cho Phan Hải Phương rồi phễu mình xây cho một số doanh nghiệp khác như thế nào nhá đấy là chúng, ta nếu mà muốn phát triển hệ thống kinh doanh là chúng ta phải một cái thang giá trị và cái phễu sản phẩm thì cái phễu này nó nằm ở học phần khác nữa hạnh vào rồi rồi cái giá cao gọi là cái sản phẩm mà thuộc giá cao chất lượng cao thì sao mọi người bảo khó bán khó bán thì nhà đối phạm thanh bình nó không khó đâu anh chị ạ không khó đâu đấy nó không khó rất dễ bây giờ ở trong lớp của bạn hạnh đúng không bạn hạnh là bạn bán những sản phẩm cho những khách sạn năm sao đấy rất gọi là chất lượng cao anh chị nhá vẫn bán được anh chị nhá vẫn bán được hết không sao cả phạm thanh bình 2018 bán những cái, cái máy rửa mặt anh chị bán máy rửa mặt nhỏ nhỏ này thôi của gọi là máy Lumispa của duskin ấy. 6 triệu rưỡi bán hết chị chứ một ngày bán được mười mấy cái luôn thì cái đặc điểm là đặc điểm của cái sản phẩm ở phân khúc số 1 này đó là chúng ta bán cho những khách hàng họ gì à, họ có có tiền họ họ giàu có cho nên anh chị phải luyện tập một cái tư duy đó là gì là luôn xem tìm hiểu xem là khách hàng giàu họ họ gặp vấn đề gì mà chúng ta làm thế nào để chúng ta bán cho khách hàng giàu quan trọng đó là gì là chỉ có tiền nhá mình rất thích là do là gì mình tiếp xúc với những hàng giàu à, biết họ sở thích cái gì họ chơi cái gì này họ làm ăn như thế nào và khi nào họ mua hàng thì chắc chắn những khách hàng giàu họ mua bằng cái sự uy tín đấy biết là họ thấy bình à, à, sản bình bán những dịch vụ tốt đúng không Ví bình bán những khóa học về về quảng cáo bình bán những cái dịch vụ đó là gì là về làm những hệ thống radar cho các cho các à, công ty hạn Ờ, thương hiệu sản phẩm thì họ gì đa số hè họ có tiền họ thuê anh chị nhé họ thuê mình luôn rồi là nếu mình là năm nay mình sẽ mở thêm một cái dịch vụ đó là KOL nữa KOL Đấy, ví dụ là một số đơn vị đã cũng nói chuyện với mình nói gì là họ cần những KOL để đẩy cái thương hiệu của họ đấy thì anh chị nào mà có vấn đề quý vị anh anh chị muốn cái sản phẩm thương hiệu của mình nó phát triển rất nhanh thì chị có thể liên hệ với mình để mình giúp giúp chị gì là gì là sử dụng những KOL gọi là những cái hot face chị nhé hot face trên mạng ấy một bài post của họ có cả gì mấy nghìn lượt xe như vậy mà chỉ cần để đường link họ cái hàng mua hàng thôi thì đây là bước bước đà cho những anh chị mà sản phẩm mới ra chị nhé sản phẩm mới ra thôi còn những sản phẩm có thương hiệu tốt rồi thì chúng ta thì có thể không cần thì KOL đó chính là anh chị rồi cái phân khúc số 2 đó là gì à, chất lượng cao giá thấp đúng không chất chất chất là gì cái này mình rất thích là giá thấp cho đằng cao như iPhone ừ, bây giờ thì nó rất là rẻ rồi nó cũng không cao như ngày xưa lắm bây giờ mua cái iPhone ờ, iPhone này được không iPhone 9 ờ, iPhone 8 có mấy mấy triệu rồi rất là rẻ anh chị nhé nó, nó nó xuống giá là tuy nhiên là sao à, anh chị nhìn phân khúc số 2 đúng không năm 2010 à, năm 2012 tập đoàn Samsung bán gấp đôi số lượng máy của Apple tức là sao là cái phân khúc phân khúc của tầng Samsung đây chúng ta phân tích thị trường xíu này của thằng Samsung đúng không thì nó tập trung cho những khách hàng uh, gì không có điều kiện mấy ví dụ vậy giá giá cực cực, cực rẻ anh chị nhé tuy nhiên là sao doanh thu của Samsung chỉ bằng một nửa và lợi nhuận chỉ bằng một phần mười của Apple thì lý do vì sao thì đứng đằng sau đó là gì à, bây giờ thằng, thằng Apple nó, nó bán cái iPhone thì mình cầm đây <clears throat> đó là gì ở phía đằng sau nó nó, nó bán những cái app ấy chị nhá nó bán những cái những cái sản phẩm bên trong mà chúng ta phải cà thẻ đúng không anh chị phải mua gì những cái phần mềm hoặc là tải nhạc có nhiều bài hát thì anh chị cần chỉ phải nạp tiền nạp thẻ visa vào thì nó thành công ở cái điểm nó có rất nhiều tiền nó gì là khách hàng nó cà thẻ anh chị nhá đấy nó nạp nạp thẻ visa vào để nó gì nó mua những cái sản phẩm của apple đây Apple gần đạt gần 500 triệu thẻ tiến dụng 2012 và mỗi người một tháng dùng Apple này Music khoảng 3 đô chỉ với một tháng là đó là chỉ chỉ cần trả nó 3 đô khoảng nó hơn 70 nghìn đúng không 70 ngàn đấy thì nó có cả vài triệu khách hàng chị nhá một tháng như vậy thì lợi nhuận rất là khủng khiếp chị nhá và 500 triệu thẻ tiến dụng đã được gắn vào trong App Store đấy anh chị hiểu vấn đề không thì thằng Apple này nói gì gọi là nó sử một chiến lược là khóa chặt hệ thống chiến lược của Apple là khóa chặt hệ thống thì đối với anh chị cũng vậy đối với chị cũng vậy đó là gì anh chị phải có tư duy là làm sao để khi cái hàng nó mua hàng của mình ý, là chúng ta phải gì phải để họ mua tiếp và mua cả đời chị nhá hết là phải mua lại đấy phương thức của Apple là khóa chặt hệ thống rồi phân khúc số 3 này phân khúc số 3 là không phải mình nói xấu một số chị đang bán sản phẩm Trung Quốc nhé sản phẩm à, hàng Quảng Châu bị bị mình không ý vậy là sản phẩm Quảng Châu có, có rất nhiều sản phẩm tốt mà đúng không tức là mình không nói gì đây là gì cái vấn đề là mà mọi người hay gặp phải đây <clears throat> rồi cái sản phẩm đó là giá thấp cho nó thấp thì sản phẩm này gì họ là anh chị thấy là ra ra ngoài chợ mua rất nhiều đúng không và bán rất rẻ và những bài quảng cáo nó hay viết đó là gì hàng cao cấp giá rẻ đó thì đa số là những người chúng ta bị mắc bẫy đó gì đã đã là hàng cao cấp thì làm gì có chuyện giá rẻ đúng không chị hay bị mắc bẫy với cái từ khóa đó nếu nếu chúng ta làm marketing ấy, khi bị làm mình mới hiểu được vấn đề ai như này đó đó chỉ là một chiêu trò thôi một chiêu trò để dụ những người mà gì họ không hiểu biết về sản phẩm họ không hiểu biết về thị trường đó cứ sau khi họ mua hàng xong là gì thì rất nguy hiểm đó gì sản phẩm nó không hề chất lượng không hề cao cấp và lý, lý do vì sao thằng Louis Vuitton đúng không nó không bao giờ nó nó bán phá giá à, như chị biết là những cái sản phẩm của Louis Vuitton là những cái rồi là hạng gì hạng thương gia hạng cao cấp đúng không những cái túi rất là đẹp cả vài trăm triệu họ sẵn sàng họ cái sản phẩm nó hết hạn sử dụng đúng không họ hủy chị nhé họ tiêu hủy chứ họ không bán giá rẻ họ không bán theo gọi là hàng chợ hàng sách tay đấy cho nên họ gì họ thể một đẳng cấp như vậy cho cho nên là anh chị hãy tư duy đó là gì học phạm thanh bình là không có chuyện tư duy bán sản phẩm gì là chất lượng thấp đâu và học phạm thanh bình là anh chị phải luôn có một tư duy đó là dựa vào là anh chị phải tập trung mình cái chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và chất lượng sản phẩm gì nhá dịch vụ quan trọng lắm mình rất kỹ tính trong việc đó là gì bán hàng và gì chăm sóc khách hàng chăm sóc là quan trọng đa số chúng ta bán hàng xong là chúng ta bỏ mặc khách hàng đấy số 4 đó chính là cái phân khúc là chất lượng thấp giá cao đây là gì và thuê theo dạng lừa đảo Ôi, sản phẩm này là khách hàng hay nói bị tôi bị lừa đây ờ, bị gặp phải rất nhiều là 2018 mình bán những sản phẩm của Nuskin và có đa số khách hàng họ nói là à, chị mua ở cũng ở trên mạng nhưng mà bây giờ là chị khi chị nhận hàng về nó sản phẩm một trời một vực đó và chị bị lừa và chị hỏi chị điện thoại lại cho cái gì cho cái shop đó rồi họ không không nghe máy và họ mất tích luôn thì đây là gì thì phân khúc này là hay bị lừa đảo đấy chị bảo là sản phẩm mua hàng online dễ bị lừa lắm đấy thì đây là một cái những cái hệ thống họ bán những sản phẩm này là phá thì phá làng bán hàng online chị ạ họ phá những người bán hàng online tức là họ bán sản phẩm xong giờ mình có sản phẩm này đúng không mình nhập Trung Quốc về gì à, giá thì mình nhập về có có trăm nghìn và mình bán hai triệu đúng không bán hai triệu và chất lượng sản phẩm cực tệ sau đó thì khách hàng họ điện thoại họ bảo là à, sản phẩm này tôi uh, không dùng được ví dụ vậy sau đó là gì điện thoại lại thì mất tích luôn mình xóa cái sim mình khóa sim này và mình chuyển sang cái shop khác mình tạo phiên khác mình bán cho những người khác nữa đó thì khách hàng bị rất nhiều như chị nhá thì à, học phạm thanh bình sau này chị có một tư duy đó là gì là chúng ta phục vụ những khách hàng nó ở ở cái chất, lượng rồi ở cái phân khúc cao cấp hơn đấy chị đây là gì bốn cái tiêu chí là chọn để chúng ta này có một góc nhìn mới về sản phẩm online nhé chọn sản phẩm của trên online thì ở phân khúc số mình để cái màu vàng này thì mình muốn hướng anh chị tới chị nhé hướng chị tới Đây, phần này anh chị có hiểu không? Có, vâng, có hiểu hiểu để, để mình giải thích lại có hiểu không? Là là chị phải hiểu là là chúng ta lên chọn là phân khúc nào đúng không? Hiểu là chị bấm cho bình số 2 đi, hiểu. À, hiểu rồi đúng không? Đúng rồi, bạn bạn khuyến hôm trước bạn khuyến chợ nhà Bình ấy thì những cái sản phẩm của bạn khuyến ấy, thì mình nói là gì? Đó là tập trung vào dịch vụ nhé, chăm sóc khách hàng thì thì chúng ta bán những sản phẩm giá cao và hút được những khách hàng giàu anh chị nhé chỉ chỉ cần chúng ta thì chúng ta thì chăm sóc họ tốt thôi và chúng ta bán được những sản phẩm giá cực cao đấy ví dụ bạn ví dụ phạm thanh bình bán được những gói uh, gói được gì 50 triệu trăm triệu hạn đấy thì những gói được giá rất là cao đúng không và khách bình không phải gì bình không phải uh, tư vấn nhiều còn là cách bình chăm sóc cách bình nói chuyện rồi cách bình uh, thể hiện bản thân đó thì họ là họ tự chốt như gì nhé ok rồi thì đây là bốn cái tứ đồ về gì tứ đồ tiêu chí chọn sản phẩm gì nhá có thể anh chị học cho khác mình biết đây nhưng mà cách mình chọn nó khác một xíu đó là gì là cái sản phẩm của anh chị nó phải đảm bảo ở cái phân khúc số 1 và phân khúc số 2 này chất lượng cao giá cao chất lượng cao hoặc là giá thấp chất lượng cao thì hai cái này gì nó tối ưu cho khách hàng nhất và tỷ lệ khách hàng họ quay trở lại mua hàng cực kỳ nhiều còn những tiêu chí khác là sức mua thị trường lớn cái này là anh chị biết học rồi đúng không là anh chị học học hết rồi đó à, sức mua thị trường lớn là lợi thế cạnh tranh điểm khác biệt thì chắc chắn là gì rồi thì bây giờ là mình sẽ đi vào những gọi là tiêu chí chi tiết nhé để chọn sản phẩm online đấy học sau này là chúng ta đến một cái phần nữa đó là phần gì phần làm sao rồi mình sẽ làm demo cho chị là cái sản phẩm sản phẩm của một bạn nào đó có giá này rồi là nhập về bao nhiêu này sản xuất như thế nào này và nên bán nó ra thị trường là bao nhiêu tiền thì nó hợp lý để anh chị có lợi nhuận nhé thì đây là tiêu chí chi tiết chọn sản phẩm video này thì số một lớn nó nhiều khách đúng không đây anh chị biết rồi đó. để mình nhắc lại thôi nhắc lại để chị học lại để nhớ nhé rồi số 1 đó là sức mua thị trường phải lớn phải lớn chị nhá ví dụ sản phẩm của chị là gì ví dụ sản phẩm của Bình là những khóa đào tạo đúng không khóa đào tạo về Facebook về marketing online thị trường bây giờ rất lớn đúng không dịch vừa rồi đó dịch vừa rồi đấy là đa số khách hàng họ cứ xem kênh YouTube của mình họ hỏi rất nhiều thứ về Facebook về Zalo về website vân vân đấy thì cái thị trường mình nó đang mở rộng dần và sản phẩm của bán châm hôm trước bán châm nói về những sản phẩm về mỹ phẩm hay về sức khỏe đấy thì kiểm tra lại xem sức mua có lớn không thì số mình sẽ đi vào demo chị nhá để demo một thử thử một cái để chị xem đó cái cách mình làm nhá nó khác biệt như nào rồi rồi bây giờ mình sẽ vào một cái phần một cái một cái công cụ nhé công cụ để xem sức mua thị trường lớn không anh chị à, gõ cho mình một cái từ khóa sản phẩm của chị xem nào để mình làm luôn cho anh chị mua cho chị luôn xem sức mua lớn không à, anh chị gõ đi xem sản phẩm của anh chị à, như thế nào mình tìm cho anh chị học với mình là cứ thực tế như vậy nhé à châm dầu của thảo mộc ok bạn châm nhé châm dầu của thảo mộc ừ, <clears throat> chưa biết dầu gội thảo mộc bây giờ mình sẽ sọt từ khóa số 1 mình sẽ sọt ở trên xem thị trường ở trên Google như nào nhé như chị biết là thị Google là một cái thị phần tìm kiếm lớn nhất thế giới bây giờ về dầu gội thảo mộc dầu gội thảo mộc này thì bấm tìm kiếm này thì mình ờ, tìm kiếm ở trên Google trước này xem cái thị phần nhé, thị trường của bạn <clears throat> của bạn bạn bán châm như thế nào rồi bên từ cụm phân tích này thì đây là một cái công cụ tìm kiếm từ khóa à, công cụ phân tích từ khóa phân tích thị trường thì cái từ khóa là dầu gội thảo mộc của bản trâm đây tháng vừa rồi là có 590 khách hàng nó tìm kiếm từ khóa này và tỷ lệ chuyên <clears throat> dương 22 phần trăm tức là sao tức là cái trend này nó còn phát triển nữa chị nhé còn những cái cái trend ấy nó ghi là âm 56 phần trăm là sao là cái thị phần nó giảm dần tức là cái sức mua ấy <clears throat> sức mua thị trường nó đang giảm dần và khách hàng nó cảm thấy là đây một cái <clears throat> đây là một cái thị trường gì không còn nhu cầu thiết yếu nữa thì cái dầu gội thảo dược của bạn Trâm nó cũng đang gì đang tăng trưởng 22% đây mình bấm vào cái biểu đồ biểu đồ rồi mình mình di chuột vào cái thằng à, tháng 11 đúng không tháng 11 2021 đây là có 880 khách hàng tìm kiếm <clears throat> rồi tháng tháng 10 880 tháng gì đấy tháng 9 là 590 khách hàng tìm kiếm vào tháng gì tháng 8 là có 590 đấy thế chị biết là đây tháng mấy đây tháng tháng 3 này là có 720 khách hàng tìm kiếm thì mình đánh giá là đây là gì một cái thị trường nó sẽ nó vẫn đang đà nhé đà tăng trưởng chị nhé đà tăng trưởng thì làm được làm được anh chị nhé làm được rồi dầu mũi thảo dược nguyên xuân này thương hiệu đây chắc là đây là một thương hiệu nó chắc quảng cáo đây hai phần trăm dầu gội thảo dược bồ kết xanh là gì xả chanh có 170 thôi à, bạn chăm chú ý là cái dầu gội thảo mộc ấy hiện tại trên thị trường nó cực kỳ nhiều chị nhá nó cực kỳ cạnh tranh có rất nhiều đối thủ như thằng La Cô cũng làm này hệ thống khác nó làm này tôi cho châm cho anh hỏi đó là gì em đang bán sản phẩm này của thằng nào của thương hiệu nào bây giờ mình đây phân tích từ khóa sau này bây giờ phân tích thương hiệu ok hey boy và mình copy từ hey boy nhé giọt thảo mộc hey boy về đây hey à hơ bài à bấm tìm kiếm này rồi kéo xuống này không có trăm mười hờ bài hờ bài trên Google nó không xuất hiện Trâm ạ à. Trâm cho anh hỏi cái thương hiệu này ra lâu chưa đấy để chúng ta biết để chị nhìn vào cái sơ đồ này chị hiểu là à, cái sản phẩm của chúng ta nên làm như thế nào ra lâu chưa Trâm ơi sản phẩm của Trâm ra lâu chưa hay là mới ra <clears throat> bạn Trâm nói là gì 3 năm rồi nhưng mà chưa quảng cáo thấy chưa <laughs> đấy đó là chị không làm marketing tức là không chịu làm cái thương hiệu này ok rồi chỉ mới bán trên Facebook chỉ yếu ok rồi bạn rồi tức là chút nữa có thể ra là mình chia sẻ như cách cách đẩy một cái thương hiệu nhé cách đẩy tức là cách tạo trên một thương hiệu nhé như thế nào nhé đó cách tạo trên một thương hiệu như nào đây là cách để làm 2018 đây cách tạo trend nhé tạo trend riêng cho chúng ta thôi đấy <clears throat> có cách nhá rồi ba ba chị hào hứng là cách tạo trend phạm thanh bình biết cách tạo trend tạo trend cho một sản phẩm một thương hiệu bấm trên bình số 3 này ok bạn chấm hiểu đúng không cái số 3 nhé số 3 nhé là cách tạo trend thì 2018 mình làm rất tốt cái việc này là các cách tạo trend cho một cái thương hiệu một cái sản phẩm mới ra đấy <clears throat> thì bây giờ là công ty của mình có đầy đủ các yếu tố bây giờ là về dịch vụ KOL này đấy bây giờ có thể thuê KOL bỏ ra một một vài triệu thuê họ làm một đoạn video ngắn hoặc là một vài bài post của họ <laughs> rồi đặt một đường link mua hàng ở trên đó thì đây là một cái cách tạo trang nhé cách thứ hai đó là gì rồi giải thích luôn là như này 2018 ấy Thế mình bán một cái sản phẩm đó là gì là cái sản phẩm lăn khử mùi skion này nhá lăn, lăn khử mùi skion à, mình xem còn fanpage của bà xã đây ngày xưa mình làm fanpage ờ, tên bà xã đây fanpage này thì đi bán sản phẩm đó là skion ờ, xem bài uh, <clears throat> xem còn không xem còn mình mở xem một cái uh, tất cả này có cái ảnh lan cửa mùi không 2018 mình đã dùng vấn 7 thương hiệu cá nhân rồi chị nhá lấy <clears throat> tên của bà xã luôn <clears throat> để mình kiểm tra xem một cái bài quảng cáo và cái này không ta đây năm sử ngày xưa bán sản phẩm này ừ. đây ví dụ mình à, bán cái lăn khử bùi này chẳng hạn này đấy lăn khử bùi này thì muốn tạo trend cho sản phẩm này ví dụ trước đây bình bình à, chạy là đầu tiên là một một, một bình bình chạy anh chị nhá một bình bình chạy thôi quảng cáo thôi và sau đó về là hệ thống của mình nó đông dần lên có, có 10 người chạy quảng cáo cùng sản phẩm này đấy nó gọi là tăng độ phủ anh chị nhé tức là khách hàng nó mở Facebook lên nó thấy cái bài quảng cáo này thấy sản phẩm uh, lăn khử mùi này đúng không rồi buổi trưa nó mở lại thấy cái sản phẩm lại thấy người khác quảng cáo của sản phẩm này dần dần họ hình thành ở trên cái đầu đó là gì tại sao u sản phẩm chắc là hot quá nhỉ tại sao nhiều người quảng cáo vậy tức là sau khi mà anh chị làm hệ thống nhá làm hệ thống ấy, là muốn quảng cáo muốn đẩy một thương hiệu ấy thì có nghĩa là anh chị phải tập hợp được một cái nhóm người là một nhóm người cùng chạy một cái thương hiệu như này đó thì sẽ tạo một cái trend khách hàng thì cứ mở Facebook là thấy cứ mở Facebook là thấy mở Facebook là thấy đấy là, là, là tăng độ phủ thị trường thì chút nữa ngày mai chúng ta học đến cái phần uh, nội dung là ngày ngày thứ ba ấy là mình sự mình sẽ giải thích lý do tại sao nó gì là cái thuật toán Facebook nó phủ như nào chị nhá đó tức là anh chị phải hiểu về Facebook anh chị mới làm được thì sản phẩm này là ngày xưa bị bán cháy sang cháy hàng đây ngày xưa là 2018 đây 19 tháng 4 2018 là mình đã tạo cái fanpage là Vân Anh Beauty thì 2021 mình đổi là Nguyễn Thị Vân Anh Vân Anh Beauty là cái sản phẩm là tên bà xã Bình tên thương hiệu luôn đấy thì họ cứ bảo là à, chị Vân Anh ơi ờ, cứ nhắn với Bình vậy thực ra là Bình bán hàng nhé đó Vân Anh nghĩ là Vân Vân Anh bán thực, thực tế là Bình bán thì nhá là dựa vào cái thương hiệu bà xã đấy thì đây là cách rồi à, ờ, tiếp theo này rồi cái cái trang của bạn thương hiệu của bạn bạn chân chưa có nhé chưa có thì cách số 1 đó là gì là tìm một nhóm người cùng chạy sản phẩm này cùng chạy thương hiệu này cùng tạo trend cùng tạo trend thị trường đấy thì đây là ở trên Google nhé tức là cái từ khóa là dầu của thảo mộc thì họ có tìm kiếm họ sử dụng tuy nhiên là anh chị biết là cạnh tranh rất là lớn bây giờ rất nhiều thằng nó làm cùng làm đó là cái thương hiệu nó chưa có bởi vì ba năm nay uh, thương hiệu của bạn Trâm đúng không bạn không quảng cáo bạn chỉ bán lẻ cho offline bởi vì nhưng mà nếu bán offline thì ví dụ, ví dụ ngày mai bị gặp mà bạn mình bị giới thiệu sản phẩm này nó rất là chậm gì nhá nó cực kỳ chậm luôn chắc là mình đã kể cái câu chuyện là mình bị đuổi ở công ty Amway đúng không bị bị đuổi rồi chắc là một số chị cũng biết cái câu chuyện của mình lịch sử đấy thì mình thấy nó đó là gì ngày xưa 2014 bắt đầu mình làm Amway và 2015 mình học phát triển bản thân về online thì 2010 mình, học rất nhiều thầy về quảng cáo Facebook về làm web vân vân và mình thấy đặc biệt mình làm Amway chẳng hạn này làm công ty Amway thì sản phẩm nó rất tốt đúng không tuy nhiên là cái việc cái chăm mình có một cái sản phẩm một cái máy răng này hạn mình bán một khách hàng một tháng trời mới bán được một tip mình chị nhé và mình bảo là làm như là rất lâu rất lâu thế mà bây giờ có cách nào nhanh hơn rất là gì mình quảng cáo Facebook là gì ạ có Facebook tức là gì là khách hàng nó thấy rất nhiều và họ mua rất nhiều thế cuối cùng bị đuổi bởi vì các, những cái sản phẩm của các, những công ty đa cấp ấy, họ thì họ không cho quảng cáo và mình cứ thế mình quảng cáo mình đâm đầu quảng cáo là mình làm sai chiến lược của thằng Amway thế đuổi thôi đấy muốn tạo trend muốn thương hiệu là chị phải quảng cáo muốn muốn phủ thị trường phải quảng cáo đấy thì bạn châm chú ý nhá cái thương hiệu của Trâm là chưa có mấy này mấy năm nay cứ tập trung bán này sao làm sao với hàng nó biết được nhưng bây giờ là mình phải có cái kế hoạch về marketing online ngày mai là mình hướng dẫn chị làm cái phần video nhé tập trung video cho mình rồi đấy cứ mỗi khóa là là là mình test thị trường xong mình thấy là cái cái gì mới mình hướng dẫn chị làm tự quay video nhé có điện thoại ngày mai mình, ngày mai mình sẽ thực hành cho chị là mình để cái lồng chụp này để những sản phẩm trên bàn thì mình quay hướng dẫn chị quay như nào dùng điện thoại thôi không cần máy quay ok không không cần máy quay và tiếp theo con sản phẩm bản nào không thì hôm nay buổi sáng chúng ta sẽ phân tích kỹ về sản phẩm thị trường nhé sản phẩm bản nào sản phẩm nào bạn cứ gõ lên đây đây à, bạn là bạn khuyến sản phụ kiện ô tô đúng không khuyến nó rồi khuyến bán cái gì khuyến ơi à, khuyến à, à, bây giờ khuyến đang muốn bán cái dịch vụ gì bán sản phẩm nào à, gõ phụ kiện ô tô nhé phụ kiện ô tô này tại sao học phạm thanh bình là phân tích kỹ như vậy bởi vì cái phần phân tích thị trường nó quan trọng lắm ấy chị nhá không chủ quan được rồi phụ kiện ô tô Ờ, nó giảm giảm trend là gần tết sau nó giảm trend ta à, là, là 2009 này tháng à, tháng 11 là 2004 2410 tìm kiếm ở à, Hồ Chí Minh này có 320 thôi nước hoa à, đúng rồi nước hoa ô tô bảo khuyên nó bán này nước hoa nước hoa ô tô enter <clears throat> rồi nước hoa ô tô nó vẫn vẫn còn này chị đây à, khuyến hiệu này nước hoa ô tô cao cấp này nguy hiểm không 50 phần trăm khách hàng nó thích tự sự cao cấp anh chị nhá đấy nó thích nó, nó thích những dịch vụ cao cấp đấy thì bây giờ cái trend này vẫn còn nhé khuyến nhé thì cái trend là giảm từ tháng mấy là tháng 11 tháng 10 tháng 9 tháng 9 hơi giảm chút nhưng tháng à, tháng 3 này 720 và tháng tháng 11 tháng 11 gần Tết này là 720 khách hàng tìm kiếm cái từ khóa này bán được nhá Rồi bây giờ chuyển sang YouTube này bây giờ chúng ta phân tích à, cái thị trường ở trên YouTube nhé đây Google không nói bây chuyển sang cái tab YouTube này và bấm tìm kiếm này bấm sợt này anh chị xem nhé và ok ở trên youtube có anh chị nhé đây cao cấp là 85 chân cộng 85 phần trăm là 870 lượt sợt và nước hoa để xe ô tô 21 phần trăm được nhé thì hôm khuyến gặp bình ờ, bên nhà bình bình nói khuyến là bây giờ tập trung vào làm những đoạn video ngắn nhé để review sản phẩm có thể làm để chúng ta đẩy đá kênh nhé học với bài phạm học với phạm thanh bình không phải quảng cáo facebook đâu là ngày mai chúng ta học xong phần video ấy là anh chị biết cách làm youtube luôn chứ không phải là gì học phạm thanh bình xong gì chỉ biết để áp lên facebook đâu là chị biết áp lên gì biết tạo cái những từ khóa tạo được những cái hệ thống hệ thống ờ, cái chuỗi video để để chúng ta áp lên gì áp lên youtube anh chị nhé đấy học tư duy nó phải vậy gì ạ mình làm video mình không áp lên một kênh đâu mình áp nhiều kênh thì ngày mai ngày mai chúng ta sẽ gì chúng ta sẽ làm đến phần quan trọng hơn rồi nước hoa treo xe ô tô này rồi nước hoa ô tô gì này đó rồi đây nước hoa ô tô xe hơi các cấp chính hãng này trend này khủng khiếp một khuyến này thấy chưa đó đang rất là mạnh này từ khóa này nếu mà nhiều một khuyến mà làm những tiêu đề mà đẩy youtube ấy, thì chắc chắn là gì kênh lên rất mạnh và nước hoa ô tô tại Hà Nội này thì thay đầu đó thì nước hoa ô tô tại Long An đúng không tại Hồ Chí Minh đấy thì từ khóa này, này tại Hà Nội này từ khóa có 50 50 khách hàng đâu 50 khách hàng thôi anh chị nhé Tuy nhiên anh chị mà làm được cái điều này thì là là chắc chắn họ sẽ thấy được cái video của anh chị Đây, đang đang đang tăng trưởng xem này 70 sợt 70 70 khách hàng ok nhé thì đây là một công cụ ở trên Google nó chúng ta đây là, là, chị hiểu đúng không là chị hiểu được là cái công cụ này nó quan trọng như thế nào trước khi chúng ta làm marketing tại sao Phạm Thanh Bình dạy anh chị là không tập trung vào quảng cáo Facebook luôn mà là mà đi phân tích mấy cái, mấy cái này đầu tiên thì 2020 ấy, trước khi mình làm cho hệ thống của Phan Hải Phương cho bạn Phương chống lớp đúng không thì à, bảo trước khi mình nhận lời mình sẽ phân tích thị trường trước anh chị nhé tức bình không giờ bình giờ ồ Phương ơi phải làm hệ thống quảng cáo luôn bây giờ bình không làm như vậy mà trước tiên mình phải phân tích được đối thủ ở gì ở trên Google ở thị phần tìm kiếm khách hàng nó nghĩa là gì bạn Phương là bạn đào tạo pha chế nó gì là học pha chế này từ khóa chính đúng không pha chế bấm vào sợt anh Phương rảnh qua nhà anh Bình nhá để xem này học pha chế độ uống này một ngàn sáu rồi nó giảm chị ạ thấy chưa dịch nó giảm hẳn luôn lập tức anh chị nhé tháng thời điểm tháng tư này thời điểm tháng tư năm vừa rồi đúng không tháng tư năm vừa rồi bình với phương còn mở lớp đấy, đấy cho nên là đợt đấy là rất khủng khiếp đấy lớp học rất đông và cài nó, nó từ học pha chế đồ uống nó càng giảm đi là độ chuyên nó giảm dần nhỉ nhá tuy nhiên vẫn còn khách chứ không phải hết khách này vẫn còn 1.300 khách hàng tìm kiếm trong tháng 11 họ xem tìm khóa tiếp này học pha chế trà sữa này có 140 khách hàng ở ờ, trên đang tăng gần Tết đang tăng này 210 này đang tăng này ở học phân triển fjk cây đấy thì mình dựa vào cái bảng phân tích này mình dựa vào cái bảng phân tích này chị nhé rồi anh chị nghe chị nhé anh chị nghe cái này rất quan trọng này không phải làm marketing là chị cắm đầu vào quảng cáo đâu không phải như vậy đâu là chị phải hiểu thị trường và học bình thì bình làm rất kỹ cho chị mình không đi nhanh mình mình muốn đi từng bước một có thể khóa kéo dài cũng không sao cả tết tết năm nay chúng ta học với nhau cũng được không sao đấy một số anh chị à ví dụ hôm trước anh Hoàng anh Hoàng Biên Hòa là học viên quốc của mình và thầy Bình học Tết âm lịch học Tết ok sẵn sàng học luôn mình giúp cho anh chị làm được để gì qua Tết nào mình chiến đấu thôi đấy thì gần Tết rồi có thể là gì học viên nó đang bận không đi học thì đầu năm thì chúng ta với hệ thống của Phan Hải Phương ấy đầu năm họ học rất nhiều đúng không thì đầu năm có chiến lược chạy tiếp như thế nào đấy thì trước khi mình làm theo hệ thống của Phương ấy là mình phân tích cực kỹ cực kỹ chị nhé sau đó lên nội dung như nào rồi ờ, du tốt rồi cái thứ hai này đây là một công cụ ở trên Google nhé ở trên Google rồi thì mình sẽ gửi cho chị một đoạn video hướng dẫn chị sử dụng công cụ miễn phí nhé cái công cụ này là chị phải trả phí này công cụ này mình trả phí một năm là bao nhiêu đây một năm là 828 đô một năm là khoảng 19 triệu 19 triệu một năm anh chị nhé thì công cụ này nó, nó mới chuẩn được tuy nhiên anh chị à, bảo bây giờ em bán hàng online em chưa có nhiều tiền để sử dụng cái này thì anh chị có thể dùng cái khác được thì chút nữa mình sẽ gửi cho chị vào trong lớp cái công cụ là miễn phí ba từ khóa một ngày đó anh chị sử dụng miễn phí cũng được chúng anh chị có điều kiện chị sử dụng cái này cũng được nhé cái này thì càng tốt thì phân tích thị trường phân tích sản phẩm ở trên nhiều kênh khác nhau rồi anh chị anh chị nào đang mở mở mở loa ta rồi mình cho cái loa nhỏ đi nhá. anh chị nào mở loa nhỉ rồi chị tắt uh, mic giúp bình với hạnh mở mic đúng không rồi <coughs> đây là một công cụ này công cụ số 2 đó là gì quan trọng hơn này cái này cũng rất quan trọng này đấy số 2 đó là anh chị vào cái trình của quảng cáo của mình Facebook Facebook library library đây đợi xíu nha loát chị nha công cụ này phân tích miễn phí ở trên Facebook có vẻ mạng mất à mạng bị ngắt à anh chị nghe rõ mình nói rồi anh chị bấm cho mình số ờ, số 1 xem nào có nghe rõ không đấy cảm giác bị rất mạng à anh chị nghe rõ không chị đây bấm cho mình số 1 xem nào bấm số 1 để mình biết xem nào bấm số 1 để mình biết còn nghe rõ Anh chị còn nghe rõ không chị ơi rồi rồi chạy đâu hết rồi <clears throat> alo alo có rõ không chị ơi à rõ rồi cứ tự nhiên mạng bị rớt và cái công cụ số 2 này quan trọng này bây giờ mình sẽ gửi vào trong lớp nhé cái này là trước khi làm một bán sản phẩm gì anh chị cần có cái này nữa nhắc lại số 1 đó là anh chị cần công cụ tìm kiếm từ khóa ở trên Google và ở trên gì YouTube này hai cái quan trọng nhất này cái số 2 đó là cái công cụ này mình sẽ gửi trong nhóm của lớp nhé các bạn này là chị cần phải cần à, phải hiểu đấy đường link chị lưu lại trên máy tính nhé Thùy nhấn là ok là Thùy bạn Thùy nhấn vào viện đấy bị Covid cả nhà anh chị ạ hôm nay vắng lớp không sao cả anh chị nhé rồi công cụ này thì chúng ta sử dụng như nào công <clears throat> cụ này rất quan trọng là để chúng ta biết đối thủ nhé biết đối thủ họ đang làm điều gì ở trên Facebook nhé họ đang quảng cáo bài viết nào video hình ảnh hoặc nội dung nào bây giờ mình bấm vào phần là chọn Việt Nam gì nhé ở ô này cho anh chị chọn cho mình Việt Nam thì ở cái hạng mục quảng cáo anh chị bấm cho mình chọn đó là gì tất cả quảng cáo bấm vào đây rồi bây giờ tìm từ khóa tìm từ khóa của bạn là bạn Trâm trước đi đó là dầu gội thảo mộc dầu gội thảo mộc đây quan trọng này bấm tìm kiếm thì nó sẽ hiển thị tất cả những cái biết bài viết quảng cáo của gì của đối thủ các chị xem thấy hay không chính xác bạn khuyến nói đúng đấy nghiên cứu đối thủ này quan trọng lắm này học phạm thanh bình không phải hung hục mà chạy quảng cáo đâu mà chúng ta phải cứ bình tĩnh nhé chị ạ đây chị xem này Ờ, cái bài là dầu của thảo mộc của dậu dầu gội hiền đùi này <laughs> hiền đùi bạn này rất là thông minh đó là bạn là gì làm cái thương hiệu bạn hiển bùi luôn à, chị hiền nơi sản phẩm là bao nhiêu 99 cam liệu trình ba chai này bấm xem nào nó thơm phưng phức luôn các bác nhá 100 nghìn một liệu trình và giá này em chỉ bán áp dụng ở trên live thôi mọi người nhìn tóc của em đây này các bà nhìn thấy tóc của tớ đây này lên cho em đúng mã là liệu trình kèm số điện thoại các chị nhìn thấy chưa đây em mới cắt đi một đoạn này các chị ạ chứ bình thường nó dài hơn nhiều em mới cắt gần 10 cm mọi người thấy chỗ này nó dày đây này gội hai tuần chăm chăm gội một tuần hai lần là bắt đầu nó móc nó mọc nó dày lên và nó dài lên kinh khủng luôn các bác nhá rồi ạ à, đặng thị huyền trang lấy một liệu trình bao nhiêu tiền ba chai chị ok rồi ngày thứ ba chúng ta sẽ học đến những cái dạng uh, nội dung ở trên quảng cáo facebook đấy thì đây là một cái dạng gì dạng làm video giả livestream đấy chị nhá nghe biết mùi đúng không nhưng mà thấy bạn là gì bạn là rất thông minh bạn là cái bối cảnh bạn đang sản xuất nhé bạn đang làm trực tiếp sản phẩm này luôn đấy thương hiệu hiền bùi này rồi bạn đã, đây xem dạng quảng cáo gì nhá ở ngày số 3 sẽ biết là dạng quảng cáo gì bây giờ chúng ta xem đối thủ họ viết nội dung này chị xem này muốn tóc đẹp thì xem video 99.000 99k một độ chỉnh bài trai có số điện thoại là có đơn tóc dụng tóc khô tóc hư hư tổn rồi vân vân ok bài viết là sao muốn khách hàng tập trung xem video chị nhá đó anh chị thấy không bây giờ nó thông minh nó quảng cáo video rất nhiều đúng không rồi bài viết số 2 hoa hậu kim anh phải không ta phải bài này giả ta <laughs> chứ phải hoa hậu không bị mở xem phải hoa hậu không ôi hoa hậu kim anh thật à hoa hậu kim anh quảng cáo bán dầu gội chị nhá khủng khiếp không thấy chưa em mở xem hoa hậu đây bà bán mỹ phẩm đấy bán mỹ phẩm mình chị xem này hoa hậu còn bán hàng online nữa đúng không tập trung hết rồi tuy nhiên là hoa hậu này sử dụng cái này hình ảnh dạng trượt trượt anh chị nhé đấy dạng thư mục hình ảnh thì cái này là khi cái phần quảng cáo mình hướng dẫn chị làm hết từ hình ảnh đến, đến video tuy nhiên cái khóa cam 10 này mình muốn tập trung cho chị đó là video rồi số 3 này anh chị xem này vẫn là hoa game anh tuy nhiên nó lại gì làm video bấm xem nhé à, thì khi mà mình kết hợp hai cái sản phẩm này lại với nhau vừa gội vừa xả đó, thì đảm bảo với các mẹ luôn là tóc các mẹ vừa giảm rụng tóc nào vừa kích mọc tóc nào vừa vừa bóng tóc nào các mẹ thấy tóc của tôi không trời ơi tôi vuốt cái thôi là phải nói là chỗ tóc ơi là tóc luôn cái này là tóc mọc dài lên trước là nó còn lĩ chỉ lĩ chỉ. rồi chị xem nhé xem ngày mai chúng ta sẽ làm được đoạn video như này chỉ trên đây tóc con rất là nhiều luôn lúc mà tôi mới vừa gọi xong á là tôi gọi xong từ 5 đến 7 ngày là tóc con nó mọc lên lĩ chỉ mà à, anh chỉ để để video nhé hôm nay mình sẽ sâu những ngày trước để chị có một cái tinh thần để mai chúng ta chiến đấu này đây là cái đoạn video là bà này bà tự quay đúng không bà tự giới thiệu sản phẩm và tự quay tự que nhá và gì tóc tóc mà hiệu ứng này là hình ảnh này hình ảnh chảy này chị xem này hình ảnh chảy chảy chảy chảy đúng không cái này chúng ta làm dạng video dạng định dạng hình vuông chị nhá đó thì ngày mai chúng ta sẽ hiểu cái định dạng video như nào À, tóc thiệt của tôi á tóc mà đang dài của tôi á là nó nó nó giảm rụng hẳn luôn á các mẹ cho nên là thì hôm trước bạn nào vào đây mình thi ô chị thi bây giờ mới vào à trời ơi đấy chị xem nhé ngày mai chúng ta sẽ làm được đoạn video này còn trong vẫn là nội dung chị nhé chuẩn bị cho mình nội dung vì khó thuộc đầu cao chị nhé cứ quay cho mình đi hôm trước bạn trâm có trước khi học khóa này bạn trâm học cái khóa học là khóa tên nào văn phòng của mình rồi thì cái phần quan trọng nhất là phần đứng trước ống kính máy quay như thế nào đúng không thì chúng ta phải vượt qua được rào cản như này thì anh chị thấy không à, đa số là gì đa số bán hàng gì thì bạn nào vào và nói bà thi không tắt mic à rồi ờ, chị thi tắt mic giúp em nhé chị rồi đã hỏng muộn rồi còn ờ, rồi tắt mic rồi đấy thì sao các chị thấy này cái page hoa hậu kim anh họ chạy theo hai dạng đó là hình ảnh và gì video đúng không kéo xuống tiếp này ui sở ơi lại gì đây dầu của thảo mộc hiền lùi tiếp anh chị xem này chắc chắn đây là gì hệ thống rồi chị nhá bình nhìn biết là hệ thống đây là bà tuyển hệ thống rồi bà giúp cho hệ thống chạy quảng cáo đó là gì cái bay giờ bay là dạo dầu gội thảo mộc nhà nấu hiền bùi anh chị thấy không nó đặt luôn luôn thương hiệu sản phẩm mà cộng cái gì thương hiệu cá nhân luôn à, bấm xem tiếp này chào mọi người nhá chào tất cả các tình yêu đấy anh chị thấy không dạng này thấy thân thiện không thì à, buổi chiều nay chúng ta sẽ phát hiện ra một cái điểm đặc biệt mà Bình làm từ 2018 và bình nạp hệ thống của Phan Hải Phương nhé tại sao dùng thương hiệu cá nhân để mà làm đúng không à bạn Phương nói đúng đấy là sản phẩm công thương hiệu cá nhân ok chiều nay chúng ta lại làm khác biệt đi đúng không đấy, đây xem đối thủ tiếp theo này hoặc kim anh quảng cáo nhiều thế rồi bảo trinh spa này viện tóc bác sĩ tóc này ô đây đây gì đây vẫn là tinh chất lỗi hiền bùi anh chị xem này mình phóng to này, cái đồ ra anh chị thấy không thấy không có thấy màn hình không thấy anh chị bấm chữ T cơ thấy không thấy màn hình không mình mình giải thích cái video này nhé đúng rồi bạn Phương nói đúng đấy vậy khách mình nhớ mình chính xác chính xác bán họ like bây giờ phải vậy à, anh chị cứ thấy cái màn hình không thấy cái video này không có có cái trực tiếp và cái mắt xem không có thấy anh chị bấm chữ T cho mình vậy có thấy không chạy đâu hết rồi anh có thấy không bấm chữ T đi bấm chữ T để thấy bấm chữ T cho nào hay là do đường truyền mạng của mình nó bị vấn đề có thấy không em đứng hình rồi à à đợi chiếu nha <laughs> đấy, online vậy này à mắt tv thấy rồi rồi bật bình bấm này bấm chạy <laughs> không chạy rồi bây giờ mình không bấm chạy này một liệu trình và giá này em chỉ bán áp dụng ở trên à, anh chị thấy nghe giọng mình nói không anh chị nghe thấy giọng mình nói không bây giờ mình sẽ không bấm cái à, bạn này bạn nói nữa mà bây giờ anh chị nghe thấy giọng mình nói anh, anh anh chị bấm cho mình số 3 đây bấm số 3 để nghe thấy giọng mình nói thôi nghe giọng mình nói chị bấm số 3 à nghe rõ nghe rõ rồi ok mình giải thích cái video này nhá rồi cái đoạn video này là dạng video giả livestream giả livestream đó cái này mình làm được nhá <laughs> đó là gì họ cho cái mắt xem này trực tiếp 1433 lượt xem đấy là họ đánh <laughs> đánh lừa khách hàng đấy gì nhá cái này làm được nhá phần mềm tại, tại sao mình bảo anh chị cài phần mềm Camtasia cái phần mềm này làm được anh chị nhá làm đơn giản đó vậy anh chị à, <laughs> thực tế bà này bà gì bà bà bà có like đâu bà giả live stream anh chị nhá giả live stream sau đó là bà quảng cáo cái đoạn video này đó thì sử dụng phần mềm Camtasia làm làm giả live stream được anh chị nhá đây là một cái à, một cái phong cách mới bây giờ làm được anh chị ạ bởi vì chạy những cái chạy những gọi là gì đó là những cái fanpage tích xanh thì chúng ta mới chạy được gì vừa livestream vừa chạy quảng cáo được tuy nhiên tuần vừa rồi tin buồn nhé tin buồn này tin buồn tuần vừa rồi những fanpage tích xanh mà chạy quảng cáo Facebook không chạy được anh chị hiểu không nó lại quẹt tiếp đấy một số anh chị đâm đầu bỏ cả 50 triệu 100 triệu à, đi mua những cái fanpage tích xanh hỏi Bình nhờ Bình tư vấn nó là thầy Bình ơi em em muốn mua một cái fanpage tích xanh để em chạy vừa livestream vừa quảng cáo có được không thì Phạm Thanh Bình trả lời gì tùy ừ, em cứ làm đi tuy nhiên là gì em tự xây tốt nhất page tích xanh là anh chị phải có những bài báo viết về anh chị nhé rồi ờ, là phải lượng follow ở trên 10.000 follow trở lên thì anh chị mới được lên page tích xanh tuy nhiên Facebook nó vừa quyết tại Việt Nam bây giờ Đấy, thì cái, cái chiến lược đi chúng ta như sau nếu như anh chị mà muốn làm những đoạn live stream giả live như này không cần tích xanh đây này mở xem mở pay này nhá xem phải pay tích xanh không mạng nó bị chậm đúng không rồi pay này không phải pay tích xanh gì nhá pay này không phải pay tích xanh mà đoạn video là dạng giả live stream 17 phút 10 giây này đó thì anh chị muốn học mình dễ <laughs> chị làm làm những giả giải kiểu như này Đấy, giống như là anh chị đang xem điện trên điện thoại đúng không trực tiếp 1433 xong phút sau này lên gì 5.000 xong à, 2 phút sau này xuống gì còn 2.000 chẳng hạn thì chúng ta làm được anh chị nhé rồi bao nhiêu chị muốn làm <laughs> đoạn video giả livestream mà chị bấm cho mình số số 4 đi ok tôi muốn đúng không <clears throat> số 4 đúng không thì là làm được anh chị nhé cho nên tại sao mình nói gì là gì và cài trước cái phần mềm Camtasia để ngày mai chúng ta làm việc với cái này đó thì ngày mai phần bài tập nó nặng hơn ngày hôm nay đó là ngày mai chúng ta phải tự quay video tự up lên fanpage và ngày kia quảng cáo luôn chứ không không lăn tăn là gì phải đợi em chỉnh sửa đợi cái giọng em nó chuẩn rồi đợi cái giọng em thế này thì khác mình không cần điều đó mà mình chỉ cần anh chị hoàn hoàn thành hơn hoàn hảo anh chị nhé rồi bây giờ toàn video hết đúng không toàn video toàn toàn video hết đây mái tóc dày bóng mượt đó là nhờ sử dụng dầu gội bồ kết thảo mộc dầu gội được chiết xuất từ các loại thảo dầu gội thảo dược nó không phải là thuốc nhuộm mà nó là dầu gội nó... đây sản phẩm này của chị à, chị Hương bán này thảo mộc gì mà đó đây dạng giả lai like, chị xem này ai tả lên đơn để lại cho em số điện thoại và địa chỉ kèm cú pháp là liệu trình kèm số điện thoại các chị nhá lưu ý cùng em các chị ơi các chị ơi đối với những cái chị nào mà rồi trực tiếp này ngàn không bảy mươi nhớ nhé bị bạc tóc rất nhiều các chị nào trên 30 tuổi các chị bạc cực kỳ là nhiều các chị nên lấy cho em hai liệu trình bởi vì giá ngày hôm nay em đang sale ở trên livestream còn với giá 99 nghìn ảo tung chảo đúng không thế mà khách hàng họ bị dính trưởng chị nhá <laughs> Ok hàng mà chờ sao cái livestream này thì hơn 2.000 này xem tiếp này hai liệu trình chỉ có giá là hai hai nghìn ba trời ơi thì tất cả đó là gì là chiêu trò marketing hết chỉ nhé chiêu trò hết tuy nhiên không cần tóc gãy dụng nhiều đấy à, mình xin lỗi mình nghe điện thoại nhá. à, mình nghe đây à có em em em chạy tới đi à à rồi để để đánh nói à, bà xã lấy lấy hàng nhé 3 triệu uh, laptop luôn Ồ, ok à à rồi rồi rồi ok em nhé à, anh chị đợi xíu nhé mình mình uh, bảo bà xã lấy cái máy tính nhé mới mua máy mới ơi ơi bà ra cửa lấy được laptop kìa à? mở cửa giúp anh nhé Đấy. chiều nay có laptop có macbook dạy rồi rồi. Tin vui là bà xã vừa trả MacBook, trường ai dạy cái MacBook nó thích hơn chị ạ. À, nó không nó sẽ không bị giật giật anh chị nhé. À, bạn Phương nói là hay quá. Thế mình cứ tưởng thật chứ. Đấy, thấy chưa chị sẽ thấy không? Học Bình chứ Bình không à, bắt <laughs> bảo anh chị là quảng cáo ầm ầm học Phạm Vĩnh Bình rồi. Hôm nay lên cam quảng cáo luôn không phải như vậy là chúng ta phải có lộ trình chiến lược đi nhá thì đây mình chỉ chia sẻ lại nhá dạy chị lại những cách mình làm cho những người khác cho phan hành phương chẳng hạn đó trước khi mình làm cho phương là mình phải phân tích kỹ như này <coughs> đây chị xem này Stockholm Spa thì đa phần là quảng cáo Đấy chưa anh chị thấy hay không? này không? Trời dầu gội của là bạn châm chú ý nhé châm này châm chú ý này à, bạn châm thể làm được những video này nhé à, nếu mà trâm muốn xây dựng thương hiệu cho thì trâm hôm trước cũng tâm sự với um, cũng chia sẻ với bình đó là gì là cái sản phẩm nó cũng bằng của trâm làm nhưng cái vấn đề bây giờ là gì cần một người giờ rất về marketing ok cứ um, à, trâm mà nói với bạn trâm nhé nếu mà muốn uh, à, muốn đẩy nhanh hơn muốn cách làm tốt hơn ý, thì à, đến gặp thầy bình nhá chỉ cách làm thì đây là mình chỉ chia sẻ lại cách mà làm cho phương ấy đấy cái à, mình vẫn nhắc lại câu chuyện để chiều chúng ta làm nhé đó là gì à, tháng 9 20 à, à, tháng 10 nó tháng 9 2020 thì mình gặp Phương ấy thì Phương bảo là anh Bình ơi chạy cái pay học viện pha chế được không đấy thì mình không được thì em muốn à, làm nhanh ấy muốn trả nợ nhanh ấy thì em phải làm cái pay thương hiệu của em bởi vì khách hàng nó thấy cái tên của mình một này thứ hai là gì thấy thương hiệu của mình đúng không giống tên người đúng không thì hôm trước mình đã phân tích mà anh chị học rồi đúng không thì khách hàng ấy họ mua mua hàng của chúng ta họ tin ba điều điều số 1 là gì mình vẽ sơ đồ trên đây nhé mua hàng đúng không mua hàng của chúng ta mua hàng chúng ta họ sẽ tin ba thứ tại sao họ mua hàng mua hàng này số một là họ tin cái thương hiệu cá nhân người bán là ai nhé người bán là ai bởi vì họ mua online hết đúng không người bán này người bán là ai này ok số 1 nhá rồi nó quan trọng là thằng nào là bán thằng nào người bán có đáng tin không cho nên là khi cái bước số 1 đấy là cái tên pay ấy, là anh chị cứ để thương hiệu cho mình nhá bí mật đừng nói với ai hết nhá đừng nói với ai cả <laughs> đừng nói với ai là bảo phạm thị bình dạy là gì bán hàng online phải làm pay thương hiệu cá nhân đấy anh chị nhá đây là 2018 mình đã áp dụng cái pay văn anh beauty là tên bà xã rồi và 2020 là có năm bục nổ cho Phan Hải Phương đấy đó là chị phải làm cái bệnh nó thương hiệu chị nha xây dựng thương hiệu cá nhân cá nhân đó thì khách hàng nó tin là tin tin người bán này số 2 đó là gì họ tin tin họ tin gì họ tin gì chị nhỉ sản phẩm à, giải pháp ấy giải pháp giải pháp đó là gì à sản phẩm anh chị sản phẩm giải quyết cái gì giải quyết nhu cầu gì đúng không nhu cầu đấy họ tiên ra tiên giải pháp anh chị có giải pháp là số 3 đó là gì số 3 đó là mới đến thương hiệu nhá thương hiệu sản phẩm anh chị hãy kiểu làm làm kiểu ngược như này nhá mình tư vấn cho rất nhiều bạn rồi rất rất nhiều bot này họ yêu sản phẩm quá họ yêu thương <laughs> hiệu quá họ yêu đứa con tinh thần quá đúng không họ bảo như sản phẩm của em là thương hiệu à, uh, ôi rồi thương hiệu của em đây bạn trâm nói thương hiệu gì thương hiệu uh, à, thương hiệu uh, thương hiệu gì ta thương hiệu hiệu gì bạn trâm nói cái gì mà tên khó khó đọc ấy nhỉ đâu rồi à hơ hơ hơ boy gì hơ hơ bay đấy và anh bình ơi thì sản phẩm thương hiệu hơ boy hơ bay của em ấy họ yêu thương hiệu họ yêu đứa con tinh thần của này này khi họ cái nhắc cho cái hàng ấy chị yên tâm này thương hiệu hơi bòi em nổi tiếng lắm thương hiệu em tuyệt vời lắm tuy nhiên anh chị không không nghĩ đến cái giải pháp anh chị nhé anh chị toàn đi ngược thương hiệu xong giải pháp cho đến người bán thì đã bị ngược đúng không khách hàng mua hàng họ sẽ tiên số 1 là người bán là ai và tại sao là cái bay phan hải phương cho chị xem nhé bay phan hải phương khi mình xây không phải là hôm nay mình uh, xin như phương đâu <laughs> đó là gì <laughs> đây p phân hợp phương là gì nhá đây với phương này này <clears throat> theo dạng là thương hiệu cá nhân dạng chuyên gia chị nhá đấy p là pay là pay dạng là giống facebook cá nhân đúng không đấy đây là đây là fanpage và đây là fanpage không phải facebook cá nhân nó giống dạng nó thôi ừ. thì cái p này xây là là khách hàng nó vào nó thấy là cái mặt ông phương này mặt phương này đúng không đó nhìn già già có dâu ria đẹp trai này rất hiền lành đúng không rất là tin này à ông Phương dạy chứ không phải cái học viện nào thì đây là một cái mà mình phát hiện ra là hôm mà trong cái buổi đi nhậu muốn lần là kết thúc xong khóa học ấy mình đào tạo về marketing chủ quán thì Phương dạy về thực hành vai chế thì mình hỏi một câu cứ mỗi là học xong mình hỏi này à, lý do vì sao các bạn tin à, lý do vì sao các bạn chọn cái trung tâm pha chế để học thì các bạn đều 100% trả lời là gì em thấy cái quảng cáo là Phan Hoài Phương rồi ông này thấy hay hay rồi em mới hỏi rồi em thấy là những bài viết giá trị đấy thế là gì họ mua hàng chị ạ 8 triệu đấy không phải ít tiền đâu đấy thì anh chị chú ý nhé đây cái pay là pay hiện bù pay là có 168 người like này chị này được thích trang này đấy thế mà nó nó chạy cái kiểu giả like được hết rồi nhá nguy hiểm không <laughs> đây này mình nói này giả like này <laughs> Ờ, xem xem đối thủ này bạn châm duy này xem đối thủ này bấm vào bình luận này à xem khách hàng của họ nhé bấm mới nhất này <laughs> rồi là xem khách hàng thật hay giả nhá à, tiến nguyễn bấm tiên nguyễn cho này lại rớt mạng à <clears throat> bấm tiên nguyễn này đầu like rồi đây tiên nguyễn đây à khách hàng thật bạn khách hàng thật bấm xem thử bài bà thật không thật anh chị nhé hàng thật có thể nhiều pay họ dùng uh, à, nick nick ảo để họ họ comment bài viết anh chị nhé Đó, thì đây đây là bài quảng cáo thật này mình phí ship không này phạm xuân anh là ai đây hà nội Đúng chưa à thật thì gì nick thật ở ờ, một đầu phương dung là ai đây đấy đây thật anh chị ạ thì họ quảng cáo đây là bài viết rồi một cái bí mật nữa cho anh chị nhé um, <laughs> bí mật này là chắc chắc là cái cái cái cái, cái này mình bỏ lâu rồi thì còn một chiến lược nữa đó là gì là có cách nào để để chúng ta mượn được uh, khách hàng rồi làm uh, ờ, đứng trên vai những người khổng lồ như này thì ngày xưa mình hay, hay làm kiểu này nhưng bây giờ mình không làm nữa thì trước khi gặp thầy của Vĩ Cường ấy thầy của mình thì thầy, thầy bảo mày chính trực lên ấy, thì chắc là anh chị một số anh chị biết là mình à, quảng cáo Facebook như nào rồi đúng không ngày xưa mình chạy bùng rất nhiều và chính vì cái việc, chạy bùng ấy thì mình bị uh, với hệ thống uh, phương biết này rồi một số bạn cũng nghe câu chuyện của mình rồi thì sau đó mình dùng cái phần mềm của mình rồi mình quét mình quét cái tệp khách hàng của đối thủ bây giờ đây là tinh chất dầu hội hiền bùi đúng không thì mình sử dụng cái phần mềm của phạm thanh bình à, mình quét những khách hàng này và mình mình chạy mình đã đánh vào những người đã tương tác với pay này chị nhá bạn châm nhá đó và, và sau đó mình bán giá rẻ hơn thì cũng được nhưng mà cái việc làm đó là việc làm đó là trái lương tâm tại vì mình không làm nữa mình bỏ mình không làm nữa thì cái phần mềm này mình mình vẫn còn nhưng mà gọi là giữ để phòng thân nhé giữ để phòng thân thôi giữ để khi nào đối thủ chơi xấu thì mình chơi lại thôi đó, thì những học viên coaching của mình thì mình đa số là gì mình luôn có cách những biện pháp dự phòng gì cả để để phòng đối thủ chơi xấu ờ, học viên của mình học viên cốt của mình đấy họ chơi xấu là mình có chiến lược mình uh, sử dụng những hệ thống của phạm thanh bình mình chơi lại thôi đó mình sẵn sàng mình đá trong nó đấy thì à, những anh chị làm việc phạm với mình chị hiểu tính bình thôi và đã là bạn của mình thì mà đã là bạn và những ai là chơi xấu bạn mình thì mình sẵn sàng mình nhảy vào mình chơi cái gì nhá đây thì à, có thể sử dụng hệ thống đó nhá để nói sơ qua để chị hiểu à, hiểu mình thôi đấy thì dựa vào những cái thư viện này chị thấy được đối thủ nó rồi bài viết như nào nói chị đọc bài viết đúng không à, có những đoạn nội dung ấy à, họ làm video không à, nội dung rất ít là khách hàng nó xem nhiều đúng không đoạn này chẳng hạn này tóc dày bóng mượt đường chỉ trên tóc siêu khít đó là nhờ sử dụng dầu gội thảo mộc từ nhà tấm organic mỗi ngày dầu gội đường anh chị xem không bạn qua điện thoại đúng không nhìn biết qua điện thoại này tự quay nhá cái này bạn tự quay đúng không nhìn thấy nhìn thấy biết những người trong này là biết là tự quay không phải ngày quay ngoài ra kết hợp cùng với phương pháp đấy chưa đấy anh chị hoàn toàn có thể làm được những đoạn video ngắn như này mà không cần phải viết nội dung vi phạm chính sách thì ờ, anh chị hiểu vấn đề như này năm 2022 là một năm bùng nổ về video và nó thay thế nội dung ừ, để bởi vì sao khách hàng họ họ cái trend mới đó là gì họ muốn xem video thực tế hơn thì nhá thì 2018 mình chạy những cái bài viết về những chị nám rồi giờ đặc trị đánh bay hồi nách đấy thì ngày mai mình sâu cho chị cái bài viết uh, quảng cáo ngày xưa mình chạy thì những từ khóa là ngày xưa chạy lại không vi phạm mà bây giờ chạy rồi đánh nó đánh cho bay bay cái bay luôn chị nha, đánh sập bay luôn bỏ cái bài này vi phạm nội dung thì thay vào đó là gì à, mình dựa vào cái nhu cầu của thị trường đó là gì anh chị phải thay đổi lại gì chiến lược mới bây giờ đó là phải tập trung cho mình video chị nhá thay lời muốn nói cho anh chị viết đúng không thì đa số bây giờ khách hàng họ xem video nhiều hơn nên chị cứ tập trung cho mình video đấy à, bạn là khuyến là đúng là thảo mộc phải lồng nhạc dân tộc chính, chính xác rồi đúng không thì ngày mai chúng ta sẽ có những cái nhạc gì nhá nhạc nhưng mà phải nhạc không được vi phạm bản quyền đấy thì lấy nhạc ở đâu Đấy chị nhá ờ, thì chúng ta <laughs> mày biết được ngày mai chúng ta học mới hiểu được phần đó nhạc phải không vi phạm bản quyền cơ thì chạy này mới được đây nếu tóc gãy rụng quá nhiều mà chưa tìm được một loại dầu gội chân ái thì nên thử ngay. Các chị xem này. Rồi, ngư Mỹ Hạnh à, bạn này bạn bán học online này bấm xem nhé thấy chưa toàn pay gì thương hiệu cá nhân mẹ chắc là học phạm phê bình rồi <laughs> có thể là họ xem cái bài giảng của mình công khai thì tốt rồi làm học viên giới thiệu đấy ờ, cách mình xây nó gì toàn thương hiệu cá nhân này. natural thiên nhiên này rồi thấy chưa xem này rồi đây là đoạn video dạng vuông thì hình vuông là bạn này bạn không không quay mặt bạn là bạn gì bạn quay video xong bạn lồng tiền nhá ngày ra mai bị chỉ hết cho anh chị một số việc bạn châm mới vào mới vào ngành này đúng không thì cái rào cản lớn nhất của bạn châm đó là gì là hôm trước trâm tâm sự với mình học cái khóa tên học văn phòng ở dưới um, thủ đức ấy, thì trâm chia sẻ là em ngại đứng trong ống, kính thì anh chị không cần trong ống kính được lúc đầu là anh chị cứ quay video cho mình thôi rồi sau đó anh chị lồng tiếng anh chị uh, thuyết minh thuyết trình như vậy đây anh chị xem họ làm nhé bạn này ngô minh hạnh bạn làm này ngay dầu gội bồ kết cô đặc nhé. Bổ kết là bí quyết chăm sóc tóc truyền thống từ thời các bà, các mẹ Không chỉ giúp chân tóc chắc khỏe, cải thiện tình trạng rụng tóc đáng kể Mà còn giúp tóc mượt mà, óng ả Mộc Nhan tự hào lưu giữ được cách nấu dầu gội truyền thống Góp phần đem đến những giá trị xưa Anh chị thấy không? Họ không cần gì, họ không cần quay cái mặt họ nói Mà họ chỉ, họ chỉ cần quay những sản phẩm hay cái quy trình họ làm Và sau đó là họ về họ lồng tiếng lại nhá Thì đây là một cách để làm Để làm marketing chị nhá đó, rất đơn giản thôi ngại nói thì sắp tới ờ, với bà xã bình như vậy đúng không bà xã mình thì ngại nói chẳng hạn này bà bảo bây giờ là em để anh quay xong đó em tự nồng tiếng thôi em tự nói em nồng tiếng với đó em thuyết thuyết trình với đó nó rất đơn giản nhưng không không khó có công cụ làm hết rồi đấy rồi đây là gì mình để mua cho hai cái gì hai cái kênh mà anh chị phải phân tích thị trường về sản phẩm dấu gội cho bạn bạn trâm đúng không đó là một đó là Google YouTube và số số 2 đó là cái thư viện Facebook quảng cáo Facebook này và anh chị xem này anh chị phân tích ra rằng mà rồi bây giờ anh chị nhìn vào đây anh chị chưa biết là cái dạng quảng cáo gì đâu thì đến ngày thứ ba chị mới biết được ví dụ đây là hoa hậu kiếm anh chạy bài này là dạng quảng cáo tin nhắn bấm mà phớt bấm mà gửi tin nhắn là nó chạy thì nó chat với chị luôn như vậy rồi xem qua chạy chuyển đổi không rồi không có chuyển đổi à <clears throat> Đó, quảng cáo tin nhắn hết này thì đến ngày thứ ba chị, chị sẽ biết cái dạng là dạng như nào nhé ví dụ có, có một số dạng khi anh chị bấm vào bài viết quảng cáo nó nhảy ra một landing page chẳng hạn để xem có bài nào của... đây bài này đi bài này dạng chuyển đổi này bấm mà tìm hiểu thêm này chị xem này đấy landing page này anh chị hoàn toàn làm được landing page như này làm được anh chị nhé đấy hoặc một landing page bị làm cho Phan này Phương là tiền tỷ đấy nhá <laughs> tiền tỷ thật đây bây đây là một cái landing page bị làm cho Phương nhìn xem này đấy không phải city cho phương mà đây là cái bình ờ, những cái những sản phẩm mà gì bình cố vấn đầu tay của bình chị nhá rất tuyệt vời đấy, chưa chảy đúng không qua năm trở lại phương nhá đấy chị xem này để lên đến pet muốn đăng ký ngay này thế đây một lên đến pet nó chuyển đổi rất là cao chị nhá khách hàng gì có thể nào tức là sao là đến ngày số 3 mình giải thích lý do tại sao là chị có lên đến pet nữa ngoài cái việc nói chị làm cái video thương hiệu cá nhân và còn tem nó rất là ngắn đúng không bởi vì cái sản phẩm này ra nó liên quan đến về cái chính sách của Facebook nữa cho nên là họ làm video rất ngắn và để nó thúc khách hàng họ xem video và khách hàng nó bấm vào cái nút này này đó thì đây là cái chiến lược của nó nhé đây chúng ta gì phải nhớ cái tư duy phẩm bình phải học đối thủ chị ạ đừng xem thường đối thủ phải học học chúng nó buổi sáng là mình dạy chị phân tích rất kỹ nhá đấy thì à, buổi chiều mà. thì trước mình làm cho phương ấy mình phân tích mất một ngày chị ạ bà trời bảo mẹ phân tích hệ thống của phương thì mà rồi ừ, mất một ngày đúng không rồi mình phân tích kỹ rồi bà biết mình vào phần google chẳng hạn đúng không học pha chế này xem là bọn học từ khóa nào học pha chế đồ uống ở đâu này vân <clears throat> đây xem này à, sao mình phát hiện ra là đối thủ lớn nó làm cả Google Maps đó, đúng không thế là mình đẩy nó Google Maps cho Phương này nên tâm một Google này chị xem này học pha chế độ master P này mà trong hẻm luôn này ba ba hai sẹo bốn hai chín l trong hẻm luôn hẻm rất sâu vậy nhá đấy để lên top luôn này mà trong tất cả những trường này nó nó đẩy quảng cáo rất khủng khiếp gì nhá bấm đây xem này đấy thì mình làm mất ngày mất ngày bị phân tích cái này hơn ngày chị cho mình viết ra rồi mình phân tích anh chị thấy không đây, phương đây đấy hai đánh giá trong google này đây qua phái chế đây đấy bấm tìm hiểu thêm cũng nhảy ra lên đến page thấy chưa thì đây là cách mình làm mình xây đạt nó của nó, nó phủ như vậy có độ phủ của chị nhá thế chị nào mà khai thác hết được kiến thức của phạm thanh phạm thanh bình chắc phải lâu đấy chị nhá bởi vì mình cũng ngủ đâu qua ngủ chị nhá à cái thời gian này mình mình giúp cho khách hàng này họ đã có vấn đề gì và họ gì họ muốn tìm một giải pháp tốt gì ở vấn đề không đấy thì là cái video là lái chị <laughs> toàn video hết trăm mười trăm rồi bây giờ đến sản phẩm số 2 này may mắn lớp chúng ta hôm nay là rất nhiều bạn xin nghỉ chị nhé họ xin giờ là khóa sau bạn giao tâm tiếc này ôi hôm nay hay lắm em tiếc quá tâm xin nghỉ này <laughs> rồi là bạn gì đây bạn giao cũng xin nghỉ con bệnh này thùy nghỉ một số bạn nhắn tin facebook cũng vậy hôm qua xin nghỉ nhiều lắm đấy không sao cả rất tiếc để khóa sau nhé khóa sau thì lại một chiến lược khác nữa thì mình nhà bởi vì Facebook nó thay đổi thuật toán liên tục anh chị nhé liên tục liên tục cho nên chúng ta bình phải bỏ thời gian để nghiên cứu mình nghiên cứu rất sâu về nó à trâm à, bạn trâm thông cảm bởi từ năm ngoái đúng rồi thì à, đợt tháng trước bình tính dậy luôn vì vì là mẹ ở ngoài bắc bị bị ốm ấy, bị bệnh đấy thì mình phải rời lại đến à, qua tết à, qua tết dương lịch mới dậy lại được à, các bạn thông cảm nhé đây thì đây là những chiến lược mà gì hôm nay mình chỉ phân tích cho chị hai cái hai cái phần phần quan trọng nhất thôi đó là Google nó tìm cái gì và ở trên Facebook nó tìm cái gì rồi thì xong cái khóa web này nhá à, khóa web là mình dạy tiếp một à xong cái khóa Facebook này thì mình dạy tiếp một cái khóa web nữa website nữa thì à, một số chị chị Hương ấy, một số tôi hỏi nhiều quá đấy thì mình sẽ dạy tiếp rồi có phần như này à, bảo thầy Đinh ơi là sau khi khách hàng nó đọc quảng cáo Facebook xong này thì nó đọc quảng cáo Facebook xong đúng không rồi nó còn lên Google nó tìm nữa chị ơi nó tìm ngữ đó là gì nó tìm từ khóa là gì học pha chế ở đâu tốt nhất rồi là gì rồi là cái dầu gội nào thảo dược nào thiên nhiên là tốt nhất thì chúng ta phải có một cái website một cái blog để viết chuẩn SEO nữa nó <laughs> trên nhiều thứ nguy hiểm lắm chị ạ phải phải làm lắm Đấy, thì cái khóa web thì mình à, ờ, để sau khóa Facebook này mình sắp đại lịch nhá một số chị hôm qua có hỏi đấy bảo thầy bình lên lớp ờ, khóa web thì bao giờ dạy và sau khóa Facebook này đã anh chị bình tĩnh nhá bình tĩnh thì cứ giải quyết hết còn những kiến thức chỉ có ấy <laughs> đúng là hành động là làm làm nó có chị thì mình bị làm rất nhiều học hỏi rất nhiều <clears throat> rồi đỉnh cao rồi thì phần bài tập của anh chị nhé bài tập hôm ngày hôm nay ấy, ngày hôm nay này anh chị lục tung tất cả anh chị sử dụng một cái công cụ mình gửi cho lớp này trên youtube mình có một cái video mình gửi cho cho, cho lớp anh chị bấm vào đường link bên dưới đăng ký cái phần mềm sử dụng ba từ khóa miễn phí một ngày nhé rất là hay cực kỳ hay luôn rồi mình gửi cho chị xem nhé đây công cụ keyword revaler anh chị bấm vào đăng ký miễn phí ở dưới đường mô tả nhé bấm chia sẻ mình gửi là nhóm này rồi anh chị sẽ được ba từ khóa miễn phí một ngày chị phân tích thoải mái ở đâu lớp video rồi quảng cáo Facebook chị bấm mô tả để anh bấm đăng ký đường link một nhắc lại là một địa chỉ email chị tạo một email nhé đăng ký một tài khoản bằng một email sẽ được ba từ khóa một ngày thì uh, muốn phân tích chín ờ, uh, từ khóa thì, thì bây giờ cái chiến lược là thủ thuật một chút nhé học bình uh, ờ, bởi vì là một số anh chị là bán hàng online bây giờ là chưa có điều kiện mua những phần mềm để phân tích từ khóa nhiều nhiều tiền như mình mua thì bây giờ chị sử dụng trước cho mình cái miễn phí thì ba từ khóa à, chín từ khóa thì anh chị là tạo cho mình ba ở mèo cũng vậy thôi nhá để phân tích chín từ khóa thì anh chị làm chị mới hiểu được vấn đề tại sao phải phân tích những từ khóa này là chị hiểu là thị trường như nào cái volume nhé sập và volume thị, thị trường đấy là khách hàng nó tìm điều gì ở trên mạng nhé vấn đề của họ đấy đấy ở, ờ, sau đó ở trên Facebook này bài tập của anh chị về nhà nhé bài tập về nhà đó là gì bài tập bài tập chắc làm buổi chiều luôn buổi trưa rảnh làm luôn bài tập bài tập này số 1 đó là anh chị sử dụng uh, phân tích thị trường sản phẩm này à, sản phẩm này đối thủ là tôi mất đối thủ đối thủ trên Google và YouTube xem họ làm nội dung gì Đấy, YouTube rất là hay à, cái xem đối thủ trên Google thì bây giờ mình chỉ luôn nhé và số 2 đó là gì và số 2 cũng vậy này số 2 đó là phân tích thị trường sản phẩm đối thủ trên Facebook chị nhá đó là vào đường link của mình số 2 đó là gì phân tích và cũng thị trường đối thủ ở trên gì trên Facebook library đấy đấy hai cái này thôi anh chị ạ là chị thấy được cái sức mạnh khủng khiếp bởi vì chúng ta trước khi chúng ta làm marketing chúng ta bán hàng chúng ta làm hệ thống chúng ta làm sản phẩm là chúng ta thì phần có những phân tích rất kỹ như này Đấy, chỉ cần hai cái này thôi phân tích thị trường sản phẩm đối thủ trên Google đúng không bây giờ phân tích đối thủ trên Google nhá rồi mình vào đây mình lấy một từ khóa là từ khóa là gì dầu gội thảo mộc của bạn đi dầu gội à gõ từ khóa trên Google nhá xem đối thủ nào dầu dội thảo mộc <clears throat> enter <clears throat> rồi ai mượn tài khoản của anh Bình thì 200k à, cái này à? ok bạn là bạn 200k à, này không <laughs> thích thì à, Bình xét tài khoản hay gì cũng được không sao cả <clears throat> rồi bây giờ phân tích cho đối thủ ở trên Google nhé rồi bây giờ bị gót từ khóa là dầu gội thảo mộc thảo mộc từ khóa chính đúng không thì cái phần quảng cáo đầu tiên này hiện tâm một là ở trên ở trên đâu ở trên máy tính là gì mua dầu gội thảo mộc thì có phần gì đây đây là bọn quảng cáo theo dạng này dạng gì dạng trượt hình ảnh chị nhá trượt hình ảnh này xem shop này đó bây giờ nó quảng cáo đấy bọn nó quảng cáo này thằng uh, à, hvnet vn này có trăm bảy này thì mới phần quảng cáo này mình bỏ qua nhé chị nhé rồi top 1 trên Google là gì thằng Shopee này Shopee này Đấy, chắc phải <laughs> phải hướng dẫn chị làm Shopee luôn nhỉ có thời gian làm đơn giản mở shop nó dễ lắm mình sẽ xem ở đây Shopee trên top này đấy tiếp theo kéo xuống dưới là cũng Shopee này. rồi số 3 đó là gì phần Google map đúng là giống anh, anh, anh chị thấy giống phương chỗ phương mình làm cho phương không Google map này thấy giống giống đúng không <laughs> tại sao mình làm vậy enter này mạng sao đây rồi Google Maps này dầu gội mỹ phẩm thảo mộc nó có chìa khóa này ở ờ, bấm xem xem nào ở ờ, bấm vào xem lại nhé đây này bấm xem cái xem nào tôi rớt mạng rồi <laughs> anh chị nghe rõ mình nói không này rất mạng rồi anh chị nghe rõ anh chị bấm cho mình số 2 đi nghe rõ không rồi anh chị ráng đợi buổi chiều chúng ta học cái máy mới nhé ráng đợi ráng đợi được rồi rồi anh chị nghe rõ không anh chị ơi ráng đợi nhé ờ <clears throat> ta nói giờ rồi nghe rõ chưa chị ơi Đấy. lại bị mất mạng càng ghê các bạn chị rõ không chị ơi rõ chưa <laughs> thoát hết rồi <clears throat> anh chị vào lại anh chị ơi vào lại đi sau đây nhé sau đây chiều nay chúng ta sẽ có cái phần công nghệ hay hơn rồi, từ ngày mai chúng ta học tốt hơn rồi mình thì thoát rồi rồi master p vào lại <laughs> à, rõ rồi đúng không ok chúng ta bị bị làm nhanh nhé khoảng độ 10 phút 15 phút là, là nghỉ nhá nghỉ sau đó để có phần bài tập cho anh chị mình hướng dẫn chị làm cách bài phân tích này các bài phân tích quan trọng này để chiều chúng ta đi xây cái fanpage à, đợi một số chị vào đã Ờ, anh chị rõ hết chưa anh chị ơi? Nghe rõ hết chưa? Anh chị bấm cho mình số à phần Shopee đúng không? Đúng không? Sorry anh chị nhá. Phần Shopee này. Và mình nhắc lại nhá phần shopee này ờ anh chị xe lại màn hình chưa xe đúng không mò này để mình xe lại cho chị xem nhé xe màn hình này Đấy, xe màn hình ok đây màn hình anh chị xem này biết là từ khóa nó cho bạn là từ khóa bản chân đúng không dầu gội thảo mộc này đây thì shopee nó vẫn đứng đầu nhỉ đây là bọn nó sale shopee đúng không thì cũng được nha, đối với những sản phẩm mà giá giá rẻ ấy đánh shopee được đấy, shopee thì cái này là chắc rảnh mình dạy mới làm nhá mình làm video rất anh chị làm shopee dễ lắm nó không khó không phải học chuyên gia đâu không phải học đâu rồi <clears throat> ờ, cũng quảng cáo shopee có dễ hơn quảng cáo facebook anh chị nhá quảng cáo google đó dễ lắm rồi cái phần quảng cáo này bỏ qua nhé đây là bọn bỏ tiền quảng cáo bây giờ mình bấm nút chuột ở đây là bọn mất tiền nhá, kéo xuống là top 2 shopee cái top 3 đó là gì Google mát, Google mát giống anh chị thấy bình search cho phương đúng không đấy, Google map này đấy nó chữ từ khóa là dầu gội mỹ phẩm thảo mộc hoa cỏ xanh này thảo dược uh, uh, lu dược si gì này vân vân đấy tới top 3 là bách hóa xanh này sao làm gì đây đây này bọn nó làm theo dạng blog nó viết bài các thương hiệu dầu gội thảo mộc tốt nhất hiện nay này đó nên top 3 này top 4 là tiki nó bán top 5 là là chanh tươi đây là một cái blog nữa này chanh chanh tươi là một cái blog rất là hay à, blog mình rất thích những những cái trang thì giảm bảo lông nó chia sẻ như thế này đó thì thay vì là gì anh, anh chị à, à, à anh chị à, tự làm website blog như này anh chị viết bài chia sẻ như này thì khách hàng nó sợ từ khóa là ra gì nhá đấy, Z24 này nhìn xem nào đấy đây là một website này nó sale này Lazada cũng có này hình ảnh này rồi form review đây là một blog này bạn này bạn làm bạn làm affiliate anh chị nhé form review là affiliate này có 2.961 khách hàng và nó đọc bài viết này top 6 đồ thảo dược đấy thì đây bạn này bạn nó dùng gì à, chị hương học SEO web và chị hiểu đúng không chị, chữ hương một số anh chị học cái khóa SEO website của mình rồi là anh chị hiểu là gì họ đang SEO cái từ khóa dầu gội thảo dược đấy đây họ dựa công cụ này họ làm này thì đây là họ SEO chị nhé đâu rồi đâu nhỉ đây đấy kéo xuống xem này đó là sell này đấy chị Hương chị học rồi chị hiểu chỗ này đấy đấy đây là bài big content bài dạng bài big content là bài gì bài viết nội dung rất dài đó có những đây là khách hàng là bấm mua đó là gì bấm mua đó là nếu khách hàng mua cái sản phẩm đây thì họ được chiếu hoa hồng người làm web cái, cái người làm website kiểu này là họ được trích phần trăm hoa hồng thì cái dạng web này mình làm <laughs> mình bán những cái plugin để làm web web dạng này rất dễ lắm web so sánh để làm được đấy nhé đó. thì anh chị uh, nên biết về website nữa để viết những bài viết uh, theo dạng blog chia sẻ nhé đấy thì chúng ta phải hiểu đây là cách phân tích đối thủ ở trên gì ở trên Google như vậy nhé mình bách trở lại rồi nước hoa ô tô sản phẩm thứ hai là đối thủ nước hoa ô tô bấm enter này <clears throat> à, quảng cáo tính này top một quảng cáo top hai quảng cáo thằng thế giới đồ chơi ô tô là quảng cáo google này bấm là bây giờ mình bấm nó mất tiền này chị xem này đây là úi rồi nước hoa này đấy bạn bạn à, khuyến xem nhé rồi ờ, số top một này top một google nhé chị chú ý top một là những bài những website nó không quảng cáo nhé không quảng cáo đây này không quảng cáo đó là gì nó có chữ quảng cáo là mình mình không tính nhưng mà đa phần là họ bỏ tiền quảng cáo là họ gì họ sẽ khách hàng nó bấm nhiều hơn nhưng họ sẽ mất tiền mà mình đối với chúng ta làm marketing thì chúng ta gì cứ viết bài chuẩn SEO chịu khó viết bài viết nhiều chị nhá <clears throat> đây này Vinfast Auto này <clears throat> Vinfast Vinfast Auto nó bán gì đây à nó nó nó viết về những sản phẩm nước hoa sáp thơm mô tô là loại gì này đấy anh chị anh chị xem nhé quay trở lại này rồi là gì đây Tiki này nước hoa Todex anh chị xem chú ý này anh chị thấy đối thủ không rồi bài tập về nhà nhé bài tập uh, buổi trưa bây giờ mấy giờ chúng ta nghỉ sớm chút để anh chị có thời gian là nghiên cứu cái này thì mình nhắc lại là cái phần nghiên cứu đối thủ như từ khóa này mình làm cho Phan Đăng Phương mất một ngày nhá, hơn một ngày thì nhá, chứ không phải một tiếng đó để thành công để Phương là gì để Phương kiếm mấy tỷ cho vòng 4 tháng 5 tháng là là không phải là mình làm ảo ảo đâu mà phạm thanh bình làm rất kỹ rất chi tiết đấy đối thủ là ai rồi là họ xây cái gì à tại sao thằng nước nước hoa ô tô phòng cao cấp là gì areon từ bunlagi nó lên top lên top một của google map tại sao như vậy nếu là khuyến khuyến làm được không thằng này nó là phường tân bình thành phố hồ chí minh chết lại rớt mạng rồi anh chị thấy mình rất mạng tiếp đúng không anh chị nghe rõ không dáng nhá dáng đợi chiều này có cái máy mới nhé dáng à, anh chị nghe rõ mình nhận bấm cho bình uh, chữ chữ r nhỉ rõ rõ tôi nghe rõ ráng đợi <laughs> chiều đến máy mới dậy ráng đợi nhá anh chị nghe rõ chị ơi có rõ không bấm chữ rõ xem nào vừa nghe rõ ok rồi nguy hiểm quá <clears throat> đấy thì cái bài tập của anh chị này thì anh chị làm lĩnh vực nào anh chị lên gì lên nghiên cứu sâu về nó một xíu đối thủ là ai rồi là nó chạy những bài viết nào còn một số như ở trong lớp chúng ta có bạn đạt này ờ, có bạn tâm rồi một số chị minh thi là hệ thống của bà xã phạm thanh bình ấy thì là sẽ có buổi khác nữa để vì hướng dẫn chị làm cái thương hiệu nhé là trở thành chuyên gia như thế nào đấy là lý do vì sao thì chiều nay các bạn sẽ biết nhé thì bài tập buổi trưa của các bạn đó là các bạn giúp mình một điều là các bạn sử dụng công cụ nghiên cứu từ khóa mình gửi vào lớp ấy công cụ này anh chị tạo gmail anh chị đăng nhập bằng gmail và sau đó phân tích đối thủ phân tích từ khóa là cái sản phẩm cái độ phủ thị trường và sau đó là phân tích ở trên facebook theo đường link đó là facebook.com at và sau đó sợp cái từ khóa nó tìm kiếm đây là từ khóa này xong bấm enter nó ra hàng loạt cái bảng quảng cáo của đối thủ và xem họ làm như thế nào nhé họ viết nội dung như thế nào để ngày mai chúng ta vừa viết chúng ta vừa làm video xem họ xây cái video như thế nào anh chị nhá đó có cái dạng bài quảng cáo là dạng gì thì đến ngày thứ ngày số 3 mà chị sẽ biết đây giả livestream này <laughs> rất là hay ok ngày mai là chị sẽ làm được những cái công nghệ như thế này nhé công nghệ bá đạo là livestream lên tình trạng này thôi <laughs> rồi alo alo rồi anh chị thông cảm nhé bây giờ là à, chuẩn bị nào mình giao cho chị cái bài tập để chị anh chị làm nhé bài tập quan trọng nhất ở cuộc đời đó chính là anh chị phải phân tích được uh, anh chị là ai này anh chị phải thấy được thị trường là ai đối thủ như thế nào và nếu anh chị anh chị có chiến lược đi như thế nào nhá thì bài tập của chị là như vậy nhé. buổi trưa chúng ta sẽ bắt đầu từ lúc uh, ờ, 2 giờ 30 phút nhé 2 giờ 30 phút chúng ta sẽ bắt đầu đó cái phần quan trọng đó là bình dẫn anh chị làm gì là làm cái fanpage làm cái fanpage sau đó là gì à, đặt tên fanpage tối ưu fanpage này và hướng dẫn chị cái quy trình à, marketing quy trình bán hàng để cho để chuẩn bị cho ngày mai chúng ta làm nội dung nhé chị nhé còn thời gian thì anh chị cài đặt cho mình xong cái phần à, phần phần mềm Camtasia nhé rồi mạng chập chờn quá đúng không <laughs> rớt mạng rồi các bạn thông cảm <clears throat> anh chị nghe rõ chị chị đã đã rõ chưa rõ rồi tôi nhá bị bây giờ mình sẽ mình sẽ nói đoạn ghi âm vào trong nhóm nhé để chờ đó chúng ta <laughs> để chúng ta học nhé chờ đó có máy mới rồi à, phần bài tập về nhà của chị là anh chị uh, dùng cái phần mềm keyword uh, ờ, revealer bị gửi trong nhóm được sử dụng ba từ khóa chính này là sau đó là anh chị phân tích thị trường sản phẩm đối thủ và sau đó anh chị sử dụng cái công cụ là Facebook uh, library bị gửi trong nhóm rồi để phân tích xem mà họ quảng cáo bài gì và nội dung như nào và số 3 sử dụng cái Google để anh chị biết là tại sao đối thủ lên top Google nhé nó viết cái bài viết nào và họ làm những điều gì và tại sao lên top và lý do vì sao thì anh chị cứ tìm hiểu đi có thắc mắc gì anh chị cứ nhắn cho cho bình nhá để hỏi phần à, vâng, bài tập về nhà của chị là chị uh, ờ, dùng cái phần mềm keyword uh, ờ, revealer để chấm nhận <clears throat> và buổi chiều ngày hôm nay chúng ta bắt đầu lúc 2 giờ 30 nhé anh chị tranh thủ nghỉ ngơi ăn uống rồi là chúng ta có một sức khỏe tốt chuẩn bị cà phê để buổi chiều chúng ta học nhá buổi chiều hơi buồn ngủ chút đấy để sau đó là cái phần bài tập buổi chiều nó hơi phức tạp một chút nó đang liên quan kỹ thuật nữa anh chị chú ý giúp mình nhé đó sau đó là ờ, uh, xong bài tập buổi chiều buổi chiều nếu mà còn thời gian là mình sẽ hướng dẫn anh chị tiếp một cái phần là chuẩn bị để cho ngày mai chúng ta làm khó hơn nội dung video nhé À, xin chào nhé chị chiều nay 2 giờ 30 bắt đầu chị nhé thông cảm bây giờ mình nghỉ mình chuẩn bị <laughs> lại cái hệ thống mạng ấy à, chiều chứng hương nghỉ không sao chị ạ à, bình đã ghi lại màn hình rồi ok không sao ạ xin chào và hẹn gặp lại buổi chiều ngày nay